Chúng ta tiếp tục chương trình tu học. À, vừa rồi à, đại chúng đón Tết, có vui không? <laughs> Nhà ăn hết bánh trưng chưa? <laughs> Chắc hết rồi, wow. Nhưng chùa mình thì vẫn chưa hết bánh trưng. <laughs> Thầy nghe ban chiêu khố báo là vẫn chưa hết bánh trưng. À, đúng là mùa xuân À, cái Tết ta của chúng ta như trước đây Thầy vẫn nói đấy, nó vẫn có những cái ý nghĩa à, truyền thống rất là giá trị. À, chúng ta cũng thấy là không nên bỏ cái Tết ta và tuy rằng nó có bận rộn, nó có vất vả nhưng trong đó nó hàm chứa rất nhiều những cái ý nghĩa có tính chất giáo dục rất là quý báu chúng ta nên gìn giữ à, vui xuân vui tết nhưng phật tử chúng ta thì không quên việc tu học nha. cho nên à, chúng ta hôm rồi là khai pháp hôm nay là à, chính thức học pháp Thế trong à, tết vừa rồi à, chùa chúng ta tại chùa thì à, cũng được đón rất nhiều phật tử và du khách thập phương về chùa hành hương lễ phật à, chúng ta cũng đã tổ chức à, tốt cái lễ khai hội hôm lễ khai hội tổ chức thì rất tốt nhưng mỗi cái khâu dự đoán số lượng người là chặt cho nên là cuối cùng là bị uh, vỡ trận <laughs> việc hậu cần là vỡ trận không đủ cơm không đủ mì cho phật tử về sau là về sau là phải tăng cường thêm rất nhiều Đấy, nhưng mà bà con thầy thấy rất phấn khởi không có cơm ăn mì bà con cũng rất vui à, rất hoan hỉ Thầy thấy đúng là cái tinh thần của người Phật tử và người hành hương về chùa họ rất hoan hỉ, có gì ăn cũng vui. Và đặc biệt nhất là cái món cơm nắm chùa Ba Vàng, Thầy nghĩ là bây giờ cũng nổi tiếng. À, ai về chùa cũng rất thích một nắm cơm nắm chùa vàng, một ngày có khi gói mấy chục nghìn nắm mà vẫn thiếu. Thế Thầy nghĩ đó là cái rất là hoan hỉ. À, ờ, chùa chúng ta cũng đã tạo được một cái ờ, duyên rất tốt để cho Phật tử nhân dân yêu quý Tam Bảo và họ quý mến chùa, muốn được tìm hiểu Phật Pháp. Và cái số lượng kinh sách được phát hành trong nửa tháng vừa rồi cũng, cũng khá, mấy chục ngàn bản kinh sách phát hành biếu cho du khách thập phương để mọi người được về, được đọc, được tìm hiểu giáo lý của Phật. Chúng ta nhân cái hội xuân để chúng ta ờ, truyền bá chính Pháp của Phật cái đó cũng là một cái phương tiện kết duyên với chúng sinh à, ban âm thanh à, kiểm tra thầy thầy thấy hơi vang đó ở phía dưới các phật tử nghe có được không yeah. Dạ. Yeah. Dạ, hôm nay đã là giữa tháng riêng rồi thầy trò chúng ta tiếp tục vào chương trình tu học à, bộ kinh mi tiên vấn đáp á, thì còn à, hơn 70 bài nữa. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài 168. Mà bộ kinh này có 244 bài, nhưng còn hơn 70 bài nữa. Thì à, Thầy cũng cố gắng tăng tốc làm sao trong cái năm kỳ hợi này cho nó xong được bộ kinh Vi Tiên để chúng ta còn sang các cái bộ kinh khác. Bài hôm trước ấy, thì đại chúng đã học đến bài 167 có tựa đề là Hồi hướng ác có được không? qua cái bài kinh này, qua cái phần mà tranh luận giữa vua Milan đà và Tỳ Kheo Na Tiên, thì đại chúng đã hiểu được cái thiện có thể hồi hướng được, chứ cái ác không thể hồi hướng được. Bằng tâm niệm ác, hành vi ác không thể hồi hướng được, không thể gửi cái ác đi được. Nha. Mặc dù ở trên đời ấy, chúng ta thì chúng ta có thể những kẻ ác họ cũng có thể thông tin cho nhau, phải không? truyền bá cho nhau những cái việc xấu, việc ác. Nhưng đấy không phải là nghĩa của sự hồi hướng. Cái hồi hướng về tâm nó khác. Bản chất của cái ác ấy là nó co rút vào, nó không thể lan tỏa, nó là không thể quang minh, cho nên ấy, nó không có thể hồi hướng được. Còn cái thiện thì có sức lan tỏa, nó là sức của quang minh, của ánh sáng, cho nên nó có sức lan tỏa có thể hồi hướng được đấy để chúng ta mới tin như vậy á, mặc dù nhất thời thì cái ác có thể thắng cái thiện ở trên trần thế này nhưng về lâu dài thì cái thiện sẽ là cái chiến thắng rằng chúng ta thành phật là chiến thắng toàn bộ tất cả những cái ác đấy Nghe không? phật là người toàn thắng đấy, thắng hoàn toàn đấy. thế còn phàm phu chúng ta thì có thể lúc thua và có lúc thắng lúc thua đấy nhưng mà trên cái lộ trình thành phật thì chúng ta sẽ phải đến cái chỗ chiến thắng hoàn toàn tất cả cái ác đại chúng phải tin chắc như vậy thì cái thiện là nó thuận theo bản tính của chúng ta cái thiện nó thuận theo bản tính đó. À, cũng giống như ánh sáng và bóng tối thầy đã phân tích rồi à, tuy rằng ánh sáng và bóng tối nó là hai mặt giống như âm và dương vậy Đấy, có tối có sáng nhưng mà tối là bị động ánh sáng là chủ động ánh sáng có thể tiêu diệt được bóng tối chứ bóng tối thì không lấn lướt và tiêu diệt được ánh sáng đấy thì ở trên đời cái thiện cái ác nó cũng tương tự như vậy hôm nay chúng ta sang bài kinh số 168 tựa đề của bài kinh này là tại sao có chiêm bao à, đầu năm chúng ta lại nghe chuyện mộng mơ <laughs> chuyện chiêm bao bài kinh chiêm bao à, thì kính thưa đại chúng, à, xin hỏi đại chúng ở đây có ai mà chưa từng ngủ mơ, nằm mơ không? giơ tay thì xem nào. Chắc không có ai, đúng không? <laughs> Không có ai. Ai cũng nằm mơ cả rồi, phải không? Không nhiều thì ít, phải không? Và thưa đại chúng là Thầy thấy là không phải người ngủ mơ đâu, con vật nó cũng ngủ mơ đấy. Hãy để ý mấy con chó, chùa mình nuôi đấy, nhiều khi thấy nó đang nằm ngủ mà tự nhiên nó, nó, nó ăn ẳng nó rên lên hay nó giật mình thổn thức thầy biết là con này đang nằm mơ không biết mơ chuyện gì <laughs> con vật nó cũng nằm mơ đấy đấy, đấy. đấy. thế thì chúng ta biết là trong đời có lẽ là không mấy ai là không có những giấc mơ và giấc mơ thì có những giấc mơ rất là vui an lành nhưng những có những giấc mơ gọi là ác mộng à, tỉnh dậy là toát mồ hôi hột à, hoảng hốt tinh thần bàng hoàng à, có khi trên giường làm mơ mà lăn lộn rơi cả xuống đất à, chúng ta đấy ai cũng có những giấc mơ rồi mơ lành cũng có mơ dữ cũng có à, à mơ dữ cũng có có những người có giấc mơ tỉnh dậy núi tiếc <laughs> núi tiếc giấc mơ đẹp quá hay quá tỉnh dậy là, bị đánh thức thì là tỉnh dậy là tiếc thế như vậy nói giấc mơ là cuộc đời ai cũng có và có thể nói là giấc mơ là một phần của cuộc đời chúng ta thưa đại chúng một ngày 24 tiếng ta ngủ 6 7 tiếng đấy. 6 7 tiếng này thì ta mơ mất khoảng 2 3 tiếng. Và thường một đêm có khi chìm vào giấc mơ mấy tiếng. Thế thì chúng ta thấy giấc mơ cũng chiếm một thời lượng cũng khá nhiều trong cuộc đời chúng ta đấy chứ. Cho nên nói giấc mơ cũng là một phần của đời sống của chúng ta. Nếu cuộc đời chúng ta nhiều những giấc mơ đẹp thì Thầy nghĩ mình sống cũng khỏe đấy. Thế còn ta toàn thấy ác mộng, vào khủng khiếp, tỉnh dậy là bàng hoàng sợ hãi, thì có lẽ là cuộc đời chúng ta cũng mệt mỏi, bệnh hoạn. À, đấy. Cho nên từ xưa đến nay thì cũng có nhiều nhà họ nghiên cứu về giấc mơ, tìm hiểu xem giấc mơ là gì, cơ chế nào nó sinh ra cái giấc mơ của con người chúng ta. À, không nghiên cứu con vật được nhưng nghiên cứu trong loài người. Ừ, mơ mộng là thế nào? Đấy. Có những giấc mơ điềm báo hay không? Đấy. Đấy. Rất nhiều. Thế thì, kính thưa đại chúng, cái việc mà Giấc mơ này chúng ta ai cũng đã từng gặp. Có người mơ rồi dậy thì không nhớ gì, nhưng có những giấc mơ tỉnh dậy ta nhớ như in, à, nhớ nhất rõ từng chi tiết một, như là thật vậy đấy. Thế và có thể nói là giấc mơ, trong giấc mơ chúng ta cũng sống động ra phép, chúng ta cũng sống, chúng ta sống ở cái cuộc đời hiện thực này và chúng ta sống cả ở trong giấc mơ trong giấc mơ ta cũng có một sinh mạng ở trong đấy ta cũng đi lại ở trong giấc mơ ta cũng có cuộc sống cũng ăn uống trong giấc mơ cũng đi chơi trong giấc mơ cũng thụ hưởng trong giấc mơ cũng buồn vui trong giấc mơ cho nên cuộc giấc mơ nó cũng là là một đời sống của chúng ta không khác gì cả Đấy. cho nên nhiều nhà về sau tu hành thì họ cũng quán chiếu giấc mơ để lấy đó là một cái chủ đề tu tập tu tập thưa đại chúng thế thì loài người có giấc mơ mà thầy nghĩ chư thiên chư thần đều có giấc mơ cho đến kể cả những vị bồ tát cũng có giấc mơ à, trong kinh thì có kể câu chuyện thái tử tất đạt đa trước khi mà đắc đạo thành phật thì ngài cũng có năm cái giấc mộng năm giấc mộng ngài ngủ ngài thấy năm giấc mộng cái giấc mộng thứ nhất ấy là ngài chiêm bao ngài thấy ngài nằm đầu của ngài gối lên dãy himalaya tay phải thì đặt về biển tây tay trái gác về biển đông hai chân thì đạp về phía biển nam thân của ngài nằm lớn trên toàn cái toàn cái địa cầu này như thế đấy là giấc mơ thứ nhất giấc mơ thứ hai là ngài lại thấy là giữa rốn của ngài mọc lên một cái cây và cái cây nó lớn lên lớn lên và nó lên tít tận trên trời cây nó mọc cao tít tận trên trên trời Đấy. giấc mơ thứ ba là ngài làm mơ ngài thấy bốn phương có bốn cái đàn chim nó bay về mỗi đàn chim một màu sắc khác nhau mà màu ờ, đen màu xám màu vàng, màu đỏ, nó bay về phía Ngài. Nhưng khi về đến, đến Ngài nó đậu vào chân Ngài thì tất cả đều biến thành một màu, màu trắng, một màu trắng. Giấc mơ thứ tư là Ngài nằm mơ, Ngài thấy rất nhiều những con run màu trắng nó bò nó bò đầy lên bàn chân ngài và lên tận đầu gối ngài rất lạ và giấc mơ thứ năm thì Ngài nằm mơ, Ngài thấy Ngài đi trên cái đỉnh núi, mà cái đỉnh núi ấy thì phía dưới cái, cái đỉnh núi đấy toàn những cái đồ rất là nhơ nhớp. Thế nhưng mà chân của Ngài đặc biệt là không dính một chút cái nhơ nào, không dính bẩn. Đấy, năm cái giấc mơ của Ngài. Vì lúc ấy thì Ngài cũng chưa giải ra được năm giấc mơ đấy Sau khi mà Ngài tu, Ngài đắc đạo rồi, ấy, thì ngài mới biết năm cái giấc mơ đấy nó là cái điểm ngài cái giấc mơ thứ nhất là nó giải ngài giải ra đó là cái dấu hiệu báo hiệu ngài sẽ là bậc thành tựu bậc vô thượng chính đẳng chính giác trên toàn các cõi cái giấc mơ mà ngài nằm thấy đầu mình gác lên dãy Himalaya tay trái đặt vào biển biển đông tay phải đặt vào biển tây chân đặt về biển phía nam giấc mơ này là ngài là trở thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác vô thượng chính đẳng chính giác cái giấc mơ thứ hai ngài thấy cái cây nó mọc từ rốn của ngài leo leo lên trên tận trời thì ngài biết đây là báo hiệu ngài là cái người sẽ tìm ra con đường giác ngộ giải thoát cho chúng sinh cho tất cả nhân thiên muôn loài ngài là con người tìm ra con đường duy nhất một con đường đấy là ngài tìm ra con đường giải thoát cho nhân thiên và muôn loài chúng sinh cái giấc mơ thứ ba là ngài thấy chim bốn phương bay về và về dưới chân ngài thì đều trở thành một màu trắng tức là nói là tất cả các giai cấp sẽ quy hướng ngài quy hướng ngài và trong tất cả các giai cấp đều sẽ có những người xuất gia tu hành với Ngài và thành tựu giác ngộ. Đấy. Đấy. Ngài giải cái giấc mơ. Cái giấc mơ thứ tư, Ngài thấy những cái con run màu trắng nó, nó bò đầy lên bám lên chân Ngài đến tận đầu gối. Thì Ngài nói là sau này là xuất hiện rất nhiều các vị cư sĩ. Cư sĩ là áo trắng mà. Chúng ta vẫn gọi cư sĩ là, là người áo trắng. Đấy. Những con run trắng là những người này sẽ hộ trì cho Phật Pháp, cho giáo Pháp của Ngài. Đấy, tin kính giáo Pháp và hộ trì cho giáo Pháp. Và giấc mơ thứ năm là Ngài đi trên cái đỉnh núi mà chân của Ngài không bị dính bẩn. Tức là Ngài sẽ nhận sự tôn kính của tất cả thế gian, nhưng mà Ngài không vướng mắc, không dính vào tất cả những cái sự tôn kính ấy, không bị những cái danh dự lợi ấy, nó vướng mắc vào. Đấy, thì sau đó ngài khi ngài thành đạo ngài giải ra cái năm cái giấc mơ của ngài như vậy đại chúng đấy là mà đấy là như vậy là trước khi ngài thành đạo ngài là bộ gọi là bồ tát nhất sinh bổ xứ đấy phải còn một kiếp nữa. kiếp này là kiếp cuối cùng thành phật ngài vẫn còn mơ nghe không? thì huống hồ chúng ta làm sao mà không mơ đấy. thế trong sử phật giáo thì cũng nói đến ngài a nan ngài a nan thì của ngài cũng có một cái giấc có, có bảy cái giấc mơ cơ, thưa đại chúng. Ngài Hà Nan có bảy giấc mơ. Mà trong đó thì Ngài mơ thấy là chúng tăng thì lại lội ở dưới sông. Thế mà cư sĩ áo trắng thì lại đi trên cầu. Đấy, trong đó trong bảy cái giấc mơ có cái giấc mơ nữa. Đấy. Thế thì Phật mới sau Phật mới giải nữa tương lai thời mặt pháp là như thế chư tăng ấy lại là cái người mà lặn hụp trong cái biển dục và chìm đắm nếu không tu tập đấy mà buông bỏ giới luật còn cư sĩ người ta thành kính người ta lại đi lên trên cầu lại lên trên vậy đấy thưa đại chúng thế rồi ngài nằm mơ trong bảy cái giấc mơ cái giấc mơ là ngài thấy con sư tử nó chết con sư tử nó chết thì tất cả chim thú thì lại chạy xa hết nhưng mà một lúc sau thì thấy dòi bọ từ trong thân con sư tử nó rút ra chui ra thế thì phật cũng dạy là giáo pháp của ngài ấy, thì ngoại đạo không thể phá tức là những con muông thú đấy giống như ngoại đạo không thể phá được nhưng mà chính ấy, đệ tử của phật sẽ lại phá nát giáo pháp của phật đấy mà có khi là họ chui vào hàng tăng sĩ phá nát giáo pháp của phật luôn Đấy. giống như bây giờ có một số vị tuyên bố không có ngã quỷ không có cô hồn đấy, đấy. tuyên bố đấy, mà là tăng sĩ đấy thế là không có luân hồi chết rồi là đầu thai ngay làm người đấy, đấy bây giờ là tuyên bố như thế bảo tôi không nhìn thấy cô hồn tôi không thấy cho nên là không có nếu thế thì cứ nói luôn là không nhìn thấy sóng điện từ cho nên là sóng điện từ không có đó. cái máy điện thoại chúng ta gọi đấy là cái chuyện huyễn hoặc đấy. vì tôi có nhìn thấy cái gì nó chạy vào đâu đấy, đấy chúng ta thấy thì Phật nói là cái, cái giấc mơ của Ngài A Nan ấy là, là tiên triệu tương lai là giáo pháp của Phật sẽ bị phá ngay từ bên trong. Chính là đệ tử, trong đó có cả Phật tử và chư Tăng chúng ta đấy nào bảy cái giấc mơ của ngài thưa đại chúng hôm nay thì không có thời gian thầy nói ký về cái giấc mơ của ngài an an bảy cái giấc mơ thưa đại chúng thế vậy thì cái giấc mơ là một cái mà tất cả chúng ta phạm nhân ai cũng trải qua vào có lẽ chỉ trừ bậc thánh a la hán và đức phật tránh đẳng tránh giác là không còn mơ mộng nữa thôi, không còn giấc mơ. Còn tất cả chúng ta đều có giấc mơ, đều có giấc mơ. Thế thì từ xưa đến giờ nhân loại cũng quan tâm đến giấc mơ lắm vì giấc mơ nó là một phần của đời sống, nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta rất nhiều. Nếu ta gặp ác mộng thường xuyên ấy, thì ta rất mệt mỏi. Và trong Kinh Phật thì cũng nói, thường nói đấy, cái người sống như thế nào tạo ác nghiệp nhiều thì sẽ hay gặp ác mộng thức ngủ không an thức ngủ không an là gặp ác mộng nữa đấy thế thì chúng ta làm sao để mình có một cái giấc mơ có một giấc ngủ an lành một giấc mơ đẹp bình an là cái việc cũng rất cần thiết cho đời sống của chúng ta cho nên là nhân loại thì cũng nghiên cứu à, trong cái thế kỷ 19 20 thì cũng thế có rất nhiều các nhà khoa học họ nghiên cứu về giấc mơ đặc biệt nhất ấy, là nhà tâm lý học ông ờ, Simon Freud ấy, ông là nhà tâm lý học cũng nổi tiếng à, thì ông ấy cho rằng á, cái giấc mơ nó là sự lấp đầy những cái mong muốn hàng ngày của chúng ta trong khi chúng ta thức ấy. ban ngày chúng ta mong mỏi khao khát cái điều gì mà chúng ta chưa đáp ứng được, chưa thỏa mãn được, thì đến tối ta mơ, ta lấp đầy cái đấy, ta thỏa mãn cái đấy. Nghe không? Ông đưa ra một cái lý thuyết như thế. Ông gọi đây là lý thuyết lấp đầy. Mà chúng ta thấy cũng, cũng đúng, không phải là, là sai. À, gọi là gọi là gì? Thức làm sao thì chiêm bao làm vậy đấy. À, khi ta sống, ta mong mỏi, ta khao khát ta ước muốn cái gì ta không đạt được thì thôi để đến, đến tối ta vào giấc mơ ta làm và, và giàu mơ thì nó, nó làm nó dễ hơn trong giấc mơ làm thì nó tự do hơn ở à, à, trong giấc mơ thì nó không bị cái, những cái rào cản ban ngày thì ví dụ mình làm cái điều phạm pháp thì không được nhưng mà tối ngủ mơ thì có khi phạm pháp được nghe không đấy cho nên cái giấc mơ nó là những cái, những cái như thế ừ. tất nhiên cũng có những cái giấc mơ là mình cũng sợ công an ừ. thấy công an mình chạy vì trong mơ đua xe nhìn thấy công an cũng chạy thì đấy cũng vẫn là có vẫn có có luật pháp ở trong giấc mơ nha. À? nhưng mà trong giấc mơ thì cái tính tự do của nó nhiều hơn vì lúc ấy chỉ có ta và cái cảnh giới của riêng ta thôi nó không có cái tương tác hiện thực thế này thế cho nên ông Freud ông mới nói là như vậy nghe không? giấc mơ là biểu hiện cái sự lấp đầy những mong muốn hàng ngày khi chúng ta thức đấy khao khát cái gì mong muốn cái gì không? Đấy. Không? chưa thỏa mãn được thì đè đến giấc mơ nó điền đầy vào nó bù cho chúng ta nghèo vậy cho nên nếu không có giấc mơ thì cuộc sống kẻ thì cũng buồn đúng không có giấc mơ nó cũng làm cho chúng ta vơi bớt ấy. có những chàng trai mà yêu tha thiết cô gái không lấy được thì trong mơ thì làm mơ lấy được cô ấy như thế cưới được cô ấy. Đấy cũng là những cái cái này thì nhà tâm lý học họ họ đưa ra cái lý thuyết gọi là giấc mơ là cái sự lấp đầy những mong muốn những khao khát thế rồi lại có một cái trường phái thì họ cho là gọi cái trường phái nó gọi là cái thuyết quên và nhớ họ cho rằng giấc mơ là biểu hiện của hai cái trạng thái quên và nhớ thứ nhất đây là cái trạng thái quên ấy, tức là mơ là để cho nó xóa nó quên đi tất cả những cái liên kết với thực tại hàng ngày và vâng. đấy gọi là quên ví dụ hàng ngày chúng ta mỏi mệt với công việc quá thì vào giấc mơ ta mơ tới một cái gì đấy nó giải thoát khỏi công việc ấy nghe không giải thoát được công việc ấy nó quên đi những cái việc ấy và nó cũng làm chống giống như chống cái bộ não của chúng ta để còn có chỗ để cho những cái thông tin khác vào đấy, đấy là quên cái, cái thuyết gọi là thuyết quên thế rồi cái thuyết gọi là thuyết nhớ dạ. thế thì hàng ngày chúng ta làm cái gì thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều nó in vào trong đầu thì đến tối là làm mơ là thấy cái đó ví dụ mấy cô nhân viên của ngân hàng suốt ngày đếm tiền tối là nằm ngủ thấy tiền bay là tả hết cả à, tức là cái việc hàng ngày mình làm nó quen nó in vào trong tâm đấy gọi là cái thuyết nhớ rồi có, cái, có một cái thuyết nữa nó gọi là cái giấc mơ nó là cái sự tiến triển của từ loài vật lên các con vật nó có cái trạng thái gọi là già chết để khi mà nó chạy chạy chạy gọi là chạy trốn đó. khi mà bị bị bị đối phương họ nó đến nó nó chuẩn bị nó giết hại ví dụ như con rắn nó chuẩn bị nó đi nó nó bắt con ờ, ngoé thì con ngoé khi nằm giả chết nó nằm bất động luôn như chết rồi ờ, hay là cũng có những cái con mà nó giả chết rất khéo phải giả chết nhưng mà hoàn toàn tỉnh táo thế thì người ta nói cái giấc mơ của chúng ta cũng là một cái dạng tiến hóa từ cái việc giả chết của con vật mà lên chúng ta mà cái, cái học thuyết này học thuyết tiến hóa nó nói chúng ta cũng từ những loài vật tiến hóa lên cho nên chúng ta trong cái cơ chế của mình nó vẫn còn cái cơ chế giả chết để bảo vệ thế thì cái việc ngủ của chúng ta cũng như chết thôi thực ra nhưng còn khi trong mơ thì là ta vẫn vẫn biết vậy thì ngủ với trong ngủ lại có mơ trong mơ như thế thì chúng ta là tỉnh hay là không tỉnh vì trong mơ rõ ràng ta biết mà trong mơ ta vẫn ứng xử ta vẫn nói cười ta vẫn đi lại vẫn tính toán thế thì lúc ấy là tỉnh mà lại thực ra là ngủ à, đấy chúng ta thấy chúng ta thấy nó phức tạp không nói cái chuyện giấc mơ nó khá phức tạp ta thì nằm ngủ nhưng mà lại mơ mà trong mơ thì ta lại tỉnh mơ mà ta vẫn trong mơ thì ta vẫn phải đi phải lại phải giao tiếp phải gặp cảnh này gặp cảnh kia gặp con hổ đuổi vẫn sợ vẫn chạy đó. Đấy. gặp thấy vàng người ta đánh rơi trong mơ khi cũng vẫn đến nhặt đó thế thì là ta vẫn tỉnh chứ thế thì lúc ấy là tỉnh hay là mơ đấy nó là cả vấn đề thế thì đây cái, cái, cái, cái một cái, cái, cái thuyết này họ đưa ra đây là cái, cái, cái giấc mơ này nó cũng là một cái trạng thái tiến hóa của cái cơ chế giả chết của, của loài vật mà con người chúng ta tiếp thu nên đấy thưa đại chúng chúng ta thấy đấy đấy với cái giới, giới nghiên cứu bây giờ thì họ nghĩ về giấc mơ họ họ nhận định về giấc mơ là như vậy vậy thì còn trong phật giáo chúng ta thì thế nào đây cái nhìn của phật giáo chúng ta biết chắc chắn nó phải đầy đủ phải toàn diện phải thấu đáo triệt để vậy thì phật giáo chúng ta hiểu giấc mơ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng vào cái bài kinh này. Nha. Khi bây giờ thì vua Mê Lan Đà mới thắc mắc với vua, với tỳ kheo Na Tiên thế này, Thưa Đại Đức, hôm nay chúng ta bàn về giấc mộng nhé. Tại sao có người mộng lành, có người mộng dữ? Tại sao có người chiêm bao thấy cảnh người hay vụ việc đã có từ trước? Có người lại chiêm bao thấy cảnh người hay vụ việc chưa hề có? Lại có người nằm thấy chuyện hạnh phúc, vui tươi, có người mộng thấy chuyện sợ hãi, khiếp đảm, lại có người thấy một việc mình đã làm, người khác lại thấy việc mình chưa hề làm, rồi lại còn mộng thấy gần, thấy xa, có kẻ lại thấy được chuyện đâu như hằng ức kiếp trước. Tất cả các loại chiêm bao ấy nguyên cớ do đâu hả Đại Đức? Đấy, chúng ta thấy ông vua này, ông quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực, nghe không? đời sống, xã hội, con người, quan tâm rất nhiều. Thì Kheo Na Thiên mới nói, Tâu Đại Vương, tất cả các loại chiêm bao ấy đều do từ những lý do sau đây. Đây chúng ta xem Na Tiên đưa ra những cái lý do. Thì kính thưa đại chúng, ở đây Thầy phân tích để các phần tử thấy theo đạo Phật chúng ta, con người chúng ta thì gồm có thân và tâm, đúng không? Hai phần thân và tâm hay gọi là danh và sắc. Đó, sắc tức là thân, danh tức là tâm mà cái phần danh ấy, hay là tâm này này thì lại gồm có bốn thành tố là thọ tưởng hành và thức cho nên mình gọi là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức kết hợp với nhau gọi là là con người chúng ta thế thì giấc mộng nó đến từ đâu nó phải đến từ hai cái nguồn này thôi từ thân hoặc từ tâm thôi nghe hai nguồn này Đấy. thầy phân tích cái này trước rồi để chúng ta vào cái, cái lời của tỳ kheo na tiên từ thân nó cũng khiến chúng ta có mộng thân của chúng ta thì kết hợp bởi tứ đại đất nước gió lửa bốn cái thành tố này mà nó bất ổn à, nó sinh chuyện thì nó tác động vào tâm khiến biến thành những giấc mơ nghe thế cho nên nếu chúng ta thân mà có bệnh sắp có bệnh cái ý thức chúng ta nó chưa nhận thức được nhưng mà cái phần cái bệnh đấy nó đã tác động vào vào tâm thức chúng ta cái phần rất sâu xa biến thành cái giấc mơ nghe cho nên gọi là những giấc mơ báo bệnh đấy, báo hiệu bệnh tật báo hiệu bệnh tật chứ không phải không đấy đấy là thân nó tác động đấy, đất nước gió lửa đấy. ví dụ cái người mà nước mà nó thịnh mà sắp sửa bệnh phù thủng á, thì có khi nằm mộng là thấy mình thường hay bị hay bị đuối nước hay bị chìm ở trong nước lặn lội trong nước Đấy. cái người mà hỏa đại nó thịnh thì hay thấy mình bị vào những cái chỗ lò than những chỗ nóng nảy vào hay bị phơi nắng ví thế nó khiến lên để chúng ta mới thấy là giữa thân nó tác động vào tâm cái người mà phong đại nó thịnh thì thấy mình bay lên vào đấy mình bay lên à, đấy chắc cái này trong kinh lăng nghiêm có nói Dạ. cái người địa đại mà thịnh chẳng hạn thì thấy mình hay thấy mình hay bị đè nén giống như mình bị đá người ta đè chẳng hạn nằm mơ thấy thế đấy để chúng ta thấy là thân nhé tác động vào tâm mà khiến nó biến thành những cái giấc mơ à, giấc mơ báo hiệu cho chúng ta đấy, đấy là cái nguồn thứ nhất cái nguồn thứ hai là từ tâm thì cả thọ tưởng hành thức nó đều có thể sinh ra giấc mơ cho chúng ta đều có thể sinh giấc mơ ta cảm thọ đang ngủ thế này mà có cái cảm thọ này nó đến là nó biến thành giấc mơ ở à, đây thầy lấy ví dụ cái này phân tích rất là cụ thể các phật tử thấy ví dụ mình ngủ trên giường mà mót buồn tiểu chẳng hạn vào cái bàng quang nó đầy nước tiểu à, nó khiến nó, nó căng lên thế là buồn đi tiểu thì lập tức xuất hiện giấc mơ là đang đi trên xe mà tự nhiên buồn tiểu mà tìm không chỗ nào mà đi được Nghe không? Đấy. không đi tiểu được xuống xe rồi đi tìm thì vào chỗ nào cũng thấy nhà vệ sinh có đầy người không đi tiểu được nghe không? đấy đấy các phần tử kiểm chứng mà xem thế nhưng hóa ra thì hóa ra là mình bị cái cảm thọ của cái nước tiểu nó chèn ép đấy. cho nên sinh ra cái giấc mơ đi đường mà lại buồn tiểu mà không đi tiểu được vì mình nằm trên giường có đi được đâu cho nên là nó sinh ra như vậy đấy đấy, đấy đấy là chúng thấy đấy là những cái cảm thọ hay, hay còn tất cả những cái cảm thọ khác đó. một cái lạc thọ nó xuất hiện thì tự nhiên mình biến ra một cái giấc mơ để thọ hưởng cái lạc thọ đấy đại chúng thấy đấy là thầy nói về thọ thế rồi tư tưởng mình khao khát mình mong muốn cái gì cái đấy cũng có thể biến thành giấc mơ đấy. rồi tư duy mình nhớ nghĩ cái gì thường xuyên cái đấy cũng biến thành giấc mơ Đấy. Và cái nữa là cái này là cái mà mà lát nữa thì Na Tiên Tỳ Kheo sẽ nói đó là trong cái thức của mình ấy, cái tạng thức của mình nó chất chứa những chủng tử sắp sửa hiện hành ra sự thực thì nó cũng biến thành giấc mơ cho chúng ta. Đấy. Một cái nguồn nữa là nguồn từ chư thiên quỷ thần, tức là từ thế giới vô hình người ta tác động đến chúng ta tác động vào tâm thức của chúng ta nó cũng biến thành giấc mơ Đấy. thế giờ chúng ta nghe xem na tiên nói thế nào na tiên mới nói thế này thưa đại vương có những lý do thứ như sau đây thứ nhất là do chất gió phong đại trong cơ thể giấy động thứ hai là do mật tác động thứ ba do đờm tác động thứ tư do bệnh nóng hay lạnh tác động Đấy, thì bốn cái này á, như lúc nãy Thầy nói thuộc về về tứ đại, đất nước gió nửa à, nơi thân chúng ta, nó mất cân bằng, nó chống đối nhau, khiến cho chúng ta thành thân bệnh và nó biến thành giấc mơ cho chúng ta. Thì ở đây Na Tiên nói là do phong này, do mật này, do đờm này, do hàn, do nhiệt tác động. Nói chung quy lại là cái thân tứ đại này tác động khiến chúng ta sinh ra giấc mơ thứ năm là do chư thiên quỷ thần hay ma tác động vào đấy nan tiền nói là do chư thiên do quỷ thần do ma tác động vào Đấy. như vậy là chư thiên quỷ thần hay ma cái thế giới vô hình này họ có thể tác động vào tâm thức chúng ta biến thành giấc mơ. Nha. Yeah. Đấy. Thì chúng ta biết vậy thì cái tư tưởng trong gọi là cái phần tinh thần của chúng ta đấy nó cũng giống như là cái sóng điện ấy. Cái sóng điện đấy nó hoàn toàn có thể giao thoa với các cái sóng khác và có thể bị nhiễu bởi các sóng khác. Đại chúng hiểu không? Chúng ta có thể bị có giao thoa hoặc có thể bị nhiễu. Thế thì các vị chư thiên quỷ thần này, ma quỷ này ấy, họ cũng có thể dùng năng lực tinh thần của họ tác động đến tinh thần của chúng ta nghe không? và khi giao thoa với nhau nó biến thành những cái giấc mơ biến thành giấc mơ đấy đại chúng nhớ nhé nó biến thành giấc mơ ừ. thì là cái đây làm cái yếu tố ngoại lai tác động vào ừ. và cái thứ sáu là những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ chính là cái mà thầy gọi là thức đấy trong cái uẩn thứ năm của mình là thức thức uẩn nó chứa những trùng tử từ quá khứ mình đã gieo bây giờ nó chuẩn bị hiện hành ra Thế cuộc đời của chúng ta là cái sự hiện hành liên tục nghiệp trổ nghiệp thức trổ ra liên tục nghe nghiệp thức trổ liên tục thế này chúng cái, cái chuyện nghiệp thức trổ này nó nó là cái việc mà chúng ta bất khả tư nghì đấy ví dụ cái người này đã gieo một cái ác nghiệp kiếp trước là đập đầu một con bò wow, ví dụ thế đấy là cái, cái hạt giống ác đã gieo vào trong tâm thức thì kiếp này cái đấy trở thành chủng tử nó chuẩn bị hiện hành à đấy, chuẩn bị hiện hành nó đợi đến năm ông này bốn chín tuổi bắt đầu nó trổ ra nó trổ ra một cái thì nó sẽ sắp xếp cho ông này thế nào Nghe không? Nó sẽ sắp xếp ông sẽ đi vào cái ngày giờ ấy, sẽ gặp cái xe ấy và ông gặp tai nạn. Nó sắp xếp đấy, nghiệp nó sắp xếp đấy. Thế nhưng mà cái trùng tử này ấy, có trường hợp khi mà nó chuẩn bị hiện hành, nó trổ ra, thì cái tâm thức, gọi là cái ý thức của mình nó phát hiện được, cho nên nó biến thành cái giấc mộng. Mình nằm mơ thấy cái chuyện này và một thời gian sau nó xảy ra đúng như thế. Nghe không? Thế đây gọi là trùng tử, nó sắp hiện hành, Đấy, từ trong tạng thức nó sắp sửa lưu xuất hiện hành ra, biến thành cái nghiệp quả mình phải trả đây này. Nó trở thành cái quả mình phải trả. hay nhưng mà cái, cái ý thức của mình nó lại nhận biết được cái này khi chúng ta ngủ, chúng ta mơ, nó nhận thức được. Thấy không? À, cũng giống như là chúng ta được xem trước cái, cái cuộn phim này này. Ừ, mình xem trước nó sắp sửa chiếu lên trên màn hình cái đoạn này rồi, được biết trước cái cuộc phim ấy cũng ở trong đầu mình thôi ở trong tâm mình thôi mình gọi là đây trong tạng thức của mình đấy đấy thì na tiên nói là những cái chủng tử có sẵn trong tâm mình đã tạo tác từ quá khứ nó sắp hiện hành ra thì nó nó qua giấc mơ chúng ta nhận thức được nó và quả thật thời gian sau nó hiện hiện ra biểu hiện ra đúng sự việc như vậy nên có nhiều người bạch thầy sao con nằm mơ mà thời gian sau con thấy nó xảy ra đúng như thế luôn ngủ mơ thấy chuyện ấy và xảy ra đúng như vậy luôn đấy là trùng tử ra hiện hành đấy đấy thưa đại chúng nói trong cuộc đời chúng ta cũng giống như cuộn phim ấy, chiếu lên Nghe cuộn phim này được cái bộ phim này được coi như là các diễn viên ờ, đóng trước đó rồi đóng hay đóng dở thì nó chiếu lên ra bộ phim hay dở nghe không? thế vậy đấy cho nên cuộc đời hiện nay chúng ta là phản ánh những cái việc chúng ta đã làm trong quá khứ hiện tại là phản ánh những cái đã làm trong quá khứ đấy là nhân và quả đấy là nhân duyên nghiệp quả Nghe rõ ràng như vậy Đó. trong sáu nguyên nhân kể trên chỉ có nguyên nhân thứ sáu là thật chiêm bao do nhân thứ sáu này tác động là chiêm bao có thật ngoài ra các giấc chiêm bao do những nguyên nhân khác đều không thật ý na tiên muốn nói là cái chiêm bao thứ sáu này này nó là trùng tử thật của chúng ta nó sẽ biến ra hiện hiện thực đấy cái đấy là sẽ thành hiện thực đấy thế còn những cái giấc chiêm bao mà do quỷ thần chư thiên họ tác động cũng có cái thì đúng có cái thì sai ví dụ chư thiên có những cái họ tác động họ mách bảo cho mình nếu họ hộ trì cho mình họ mách bảo trước cho mình thì mình có thể mình thấy sự việc nó đúng thế nhưng quỷ thần có khi nó ác hại mình ấy, nó, nó cho báo cho mình những cái rất là vớ vẩn nghe không đấy cũng nhiều người phật tử chúng ta đi ngủ mà làm mơ rồi nghe thấy tiếng này tiếng kia nói cuối cùng toàn là liên thiên đấy nghe những cái tiếng liên thiên đấy rồi cuối cùng là đi là bị bị lạc vào những cái rất là sai lầm nghe không đấy thì cho nên ở đây thì na tiên nói là nếu mà cái giấc mơ mà do cái chủng tử quá khứ đã tạo tác bây giờ nó trở thành trổ thành quả đấy nó là sự thật cái mơ đấy gọi là giấc mơ mà nó là sự thật đấy thì ông vua Minh Minada ông thắc mắc vậy, ý Đại Đức muốn nói là chiêm bao có thật này do cảnh vật người hay sự việc mình đã tạo từ chữ từ trước hiện tồn trong dòng tâm thức hữu phần hay sao? Đó. Thì Na Tiên nói đúng thế, đúng nó là đúng là nó được tàng trữ trong hữu phần tâm. Tuy nhiên nói tâm tạo ra nó là không đúng mà nói nó tự hiện ra cũng không phải. Tức là những cái việc mình đã làm trong quá khứ nó đều được lưu trữ ở trong cái tạng thức của mình. Ở đây thì dùng Phật giáo Nguyên Thủy gọi là cái phần hữu phần tâm hay gọi là tâm hộ kiếp, tức là nó là cái tâm gốc, tâm căn bản, nó là cái tâm duy trì mạng sống của chúng sinh, cái, cái, cái tâm đấy. À, Phật giáo Nguyên Thủy họ nghiên cứu thì tâm có rất nhiều cái loại. Nhà, cái này gọi là hữu phần tâm hay gọi là tâm hộ kiếp, tâm hộ kiếp nó bảo vệ nó giữ duy trì sự sống của chúng ta Đấy. chúng ta thấy ví dụ chúng ta khi mà chúng ta sống động thế này này cái ý thức của chúng ta nó rất là minh bạch rõ ràng xử lý mọi việc thế nhưng mà khi chúng ta ngủ say không biết gì cũng không mộng mơ gì thì lúc ấy mình là chết hay là sống không mộng không biết gì luôn ngủ say gọi là say như chết luôn lúc ấy là ta sống hay chết cái gì duy trì cái sự sống của mình đấy là cái tâm này gọi là cái tâm hộ kiếp này này cái tâm hữu phần tâm này này gọi là cái tâm hộ kiếp nó là cái duy trì mạng sống của chúng ta nó giữ gìn mạng sống chúng ta đấy nó ngầm ngầm nó lưu chuyển nó, nó duy trì mạng sống đó do đại chúng thế thì ông vương bảo là đã bắt đầu hơi khó hiểu rồi đấy <laughs> ông vương là khó hiểu na tiên mới nói không khó hiểu đâu thưa đại vương Ví như cái hình và bóng ở trong gương, nói cái gương tạo ra bóng là không được, mà nói bóng tự hiện ra cũng không được. À, tuy nhiên, muốn có bóng thì phải có hình, hình soi vào gương mới có bóng. Trước đây chúng ta làm một việc gì đó là hình, việc đó lưu bóng ở trong tâm, đó là gương. Chiêm bao chính là thấy lại cái bóng ấy trong gương, đơn giản như vậy. Na Tiên giải thích dạ, đơn giản cho vua Milanda giống như cái bóng và cái hình vậy đấy, cái gương. Wow. Nói cái gương với cái bóng ở trong gương, bảo là gương tạo ra bóng thì không đúng. Nếu không có hình thì làm sao mà có bóng? Mà bảo là bóng à, tự có cũng không đúng. Ai bảo cái hình tự tạo ra bóng cũng không đó, nếu không có gương thì cũng không có hình. Nghe không? Nó phải là tương tác, tương hỗ với nhau. Có hình và có gương thì mới có bóng. Đấy, chúng ta có người mà không có gương cũng không có bóng của mình trong gương hai cái nó phải phải tương tác với nhau à, đấy thế thì ở đây cũng thế na tiên nói là con người chúng ta làm sự việc gì đó tạo một cái nghiệp nào đó thì cái nghiệp đó được lưu trữ ở trong tàng thức và cái này sau đó nó sẽ nó sẽ hiện hiện ra trổ ra thành quả cho chúng ta đấy chúng ta thụ cái quả đó thụ quả đó Ông Vuông nói, chấm hiểu rồi, nhưng có khi nào người nằm mộng thấy chiêm bao này là tốt, chiêm bao kia là xấu không hả Đại Đức? Ông Tỳ Kheo Na Tiên nói, người chiêm bao không thể biết chiêm bao ấy xấu hay tốt, có thể kể lại chiêm bao ấy cho những người đoán mộng nghe họ có thể biết được. Nó ví như những nốt ruồi đen hay đỏ ở trong cơ thể, chúng ta không thể biết được chúng mọc ở chỗ nào là tốt, là xấu, chỗ nào có tiền tài, chỗ nào nghèo khổ, chỗ nào họa hại, chỗ nào may mắn. Chỉ có những ông thầy tướng Pháp mới có thể biết được điều đó, Tâu Đại Vương. Tất nhiên thì Na Tiên nói thế, nó cũng chưa phải hoàn toàn, phải không? Đấy. Cũng có những người mơ xong là biết giấc mơ này thế nào, nghe không? Ý ở đây Na Tiên muốn nói là khi chúng ta đang mơ thì chúng ta không biết nó là tốt hay xấu. Nhưng tỉnh dậy rồi mà nhớ, mà khéo thì cũng có thể, có thể biết được. Đấy. Cũng giống như là cái nốt ruồi, đây nói cái nốt ruồi vào, nốt ruồi ở thân thể chúng ta, vào bây giờ có những người nó xem tướng nốt ruồi nốt ruồi ở đâu và nốt ruồi ở mép bảo là tham ăn nốt ruồi ở chỗ nọ chỗ kia ví dụ thế nha ở cổ là có tiền có của ví dụ thế thế nhưng mà cái này nó phải là kinh nghiệm đúc rút và qua thời gian à, và thật sự thì tướng của con người nó cũng thể hiện cái, cái nhân quả của người đó và chúng ta như thế nào là nghiệp quả của ta như vậy đấy nó hiện ra thành tướng cho nên đức phật của chúng ta thì mới có 32 cái tướng tốt nghe cho nên ngài là tướng của bậc đại trượng phu à, của ngài cái tướng gì nó cũng tốt đẹp viên mãn thế còn chúng ta thì không có được cái tướng đấy và cái chuyện tướng nó không phải sai nhưng tướng nó là cái đi sau đại chúng rõ chưa nào tướng là cái đi sau là cái kết quả và chúng ta tu tập thì có thể chuyển tướng được gọi là tâm sinh tâm sinh tướng tướng tòng tâm diệt tướng tùy tâm sinh nghe không? tâm mình mà chuyển thì cái tướng ấy nó sẽ chuyển nó sẽ diệt cái tướng tướng ấy đi mà tâm mình sinh ra tâm mới thì cái tướng mới nó lại sinh ra nghe không? đấy cho nên là tướng là tòng theo tâm Đó. xem cái tướng là để biết cái cái tâm quá khứ mình thôi chứ không phải cái tướng này nó nói được cái tương lai của người ta đâu nếu người ta đang tu tập đang chuyển hóa thì không thể dùng tướng này để đánh giá con người ấy nghe không có những người trông tướng rất xấu xấu nhưng mà người ta lại, lại đang rất tốt người ta đang tu chuyển còn có người tướng trông rất tốt rất đẹp nhưng mà lại đang xấu đấy đang chuẩn bị xa đọa đấy nghe không đó nên chúng ta thấy đạo phật mình thấy rõ cái sự cái sự, sự, sự rất là biện chứng chứ không phải là cái chuyện bình thường thế thì ông vua mới nói vậy lúc chiêm bao người ấy ngủ hay thức ở đại đức Na Tiên mới đáp, ngủ hay thức đều không thể chiêm bao. Nói rõ hơn, ngủ say quá hoặc tỉnh táo quá đều không thể chiêm bao. Chỉ khi nào nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là ngủ mà không say đắm, tỉnh nhưng mà mơ màng, chính là ở giữa trạng thái ấy chiêm bao mới xuất hiện. Ở đây Na Tiên đi sâu vào về cái cơ chế hình thành giấc mơ. Nó xuất hiện ở cái lúc mà nửa tỉnh, nửa, nửa mê. Lúc chúng ta mới đi ngủ thì chưa mơ, và chúng ta khi ngủ sâu, say giấc rồi thì cũng không mơ. Nó đúng là ở cái đoạn mà chúng ta nửa tỉnh, nửa mơ. À, khi ngủ say rồi thì không mơ nữa. Đó. Nói có tính giáo nghĩa kinh điển thì khi ngủ say, ngủ thật ngon tất cả lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều đóng cửa hoàn toàn không hay biết gì về lục trần. Chúng ta biết, chúng ta biết về giấc mơ, là ý thức đấy ý thức nó mới nhận thức được mình mơ nghe không à, giống như chúng ta còn tỉnh táo này ta mới biết được người này người kia mình đang nghe pháp nghe thầy nói gì đấy là cái ý thức nó nhận biết thế thì trong mơ mà nếu mà ý thức mà vắng vắng bóng thì không thấy mơ và cho nên ý thức vẫn phải còn vẫn phải còn <clears throat> cho nên ở đây na tiêm nói nếu ngủ say mà cả sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều đóng cửa hết rồi thì là không hay biết gì về lục trần cho nên không có mơ. Lúc ấy chỉ còn duy trì sự sống qua sự trôi chảy của tâm hữu phần, tức là cái tâm mà gọi là tâm hộ kiếp đấy. Lúc ấy ta ngủ say rồi là cái tâm hộ kiếp đấy, nó duy nhất cái tâm này nó hoạt động thôi. Ý thức lúc ấy cũng chìm vào cái tâm hữu phần này nên hoàn toàn không hay biết gì cả, lúc này không thể chiêm bao được. Đấy, cái ý thức của chúng ta nó chìm, nó lặn vào. Mà nếu mà trong duy thức học thì ý thức này nó lặn vào mặt na thức, chìm vào trong mặt na thức, vào tạng thức nữa. À, thế còn ờ, khoa học bây giờ thì họ gọi là vào vô thức. nha Khoa học thì họ nghiên cứu giờ họ nói là con người ta có ý thức này, rồi có tiềm thức này, rồi có vô thức này. Đấy, thế thì ở đây tỳ kheo na tiên nói là lúc ấy là ý thức nó chìm vào trong cái cái hữu phần tâm tức là vào trong cái thể của nó rồi nó lặn vào trong đấy ý thức nó không mọc lên thì không nhận thức được cái gì cả cho nên không có mơ lúc ấy không mơ còn khi ngủ mà giấc ngủ chưa sâu chưa ngon thì ý thức lúc ấy vẫn chưa chìm hẳn vào trong hữu phần tâm nên nửa tỉnh nửa mê ngũ căn lúc ấy đều bị thế giới ngũ trần tác động mạnh, họ có thể tỉnh lại hoặc có thể nhận biết chính đấy là thế giới mà chiêm bao hiện hữu. Nghe không? Khi mình nửa tỉnh, nửa mê, lúc ấy là lúc chiêm bao xuất hiện. À, nửa tỉnh, nửa mê là chiêm bao xuất hiện. Ông vua mà ở Đại Đức có thể cho ví dụ chăng? Na Tiên mới nói, trở lại cái gương soi hồi nãy nếu cái gương để ở chỗ tối thì có thể thấy bóng một cách dễ dàng không hả Đại Vương? Bây giờ chúng ta soi gương mà soi trong bóng đêm thì có thấy cái gì không đại chúng? Không, đúng không? Cũng thế, ý thức của mình mà nó lặn mất rồi, nó chìm vào trong cái cái cái cái cái, cái hữu phần tâm, cái cái tạng tâm rồi, nó lặn đi rồi, không thấy gì nữa. Ừ. Thì ông vương nói là không thể thấy gì, Thế còn khi ý thức chìm vào dòng hữu phần tâm như chìm hoàn toàn vào bóng tối thì ta không thấy bóng, chiêm bao cũng không xuất hiện như thế. Cũng như có phần đất trên quả địa cầu này mặt trời không dọi đến được, giấc ngủ sâu không hay biết gì, không thấy gì cũng như thế. Nghe không? Thế thì ông vua ông hỏi, vậy những ai có được những giấc ngủ sâu như thế này ở Đại Đức? Thì Na Tiên mới nói, những người vô tâm vô tư, người mà thế giới ý thức ít làm việc, thường có được giấc ngủ sâu này à, ngủ sâu ngoài ra những người có thiền định hoặc các bậc thánh nhân thường có giấc ngủ ngon lành như thế có hai cái hạng một là cái hạng mà vô tâm chẳng suy nghĩ gì ăn no ngủ kỹ thì cái loại này cũng ngủ sâu nghe không ngủ sâu và, và thứ hai hạng thứ hai là những hạng tu hành có thiền định và các bậc thánh nhân thì cũng thường có những cái giấc ngủ rất là ngon rất sâu nhưng mà cái giấc ngủ của bậc thánh thì nó khác với của kẻ phàm kẻ phàm phu ăn no ngủ kỹ nghe không? các bậc thánh mà ngủ thì rất tỉnh tỉnh ngủ mà tỉnh thấy mới lạ chứ đấy giống như đức phật vậy đó đức phật cũng gọi là ngài đi ngủ nhưng mà ngủ gì mà ngài vẫn tỉnh ngài biết hết đấy thưa đại chúng đấy mới lạ <clears throat> thế thì ông vua này hỏi thế còn trạng thái tâm nửa tỉnh nửa mê nghĩa là đang còn mơ mơ màng màng tại sao chiêm bao lại xuất hiện lúc ấy thì ờ, na tiên nói tâu đại vương khi đó người ấy không còn ghi nhận rõ những hình ảnh thực của ngoại trần nói cách khác nó hiện ra nửa thực nửa hư mà đa phần hư nhiều hơn thực chính trong lúc ấy những điều được lưu giữ trong ký ức tiền kiếp hoặc được lưu giữ từ quá khứ lại hiện ra cộng với hình ảnh hư thực trong hiện tại chúng tương tác trộn lẫn mà làm nên rất mà làm nên giấc chiêm bao. Như vậy chúng ta mới thấy cái giấc chiêm bao của chúng ta nó rất là phức tạp. Không? Nào là từ thân, nào là từ thọ, nào là từ à, tưởng, từ hành, từ thức đều tác động để biến vào thành, thành giấc mơ. Cho đến quỷ ma chư thiên, thần linh cũng tác động vào biến thành giấc mơ. Thì chúng ta thấy vậy thì chúng ta thấy cái phần, cái phần tâm thức của chúng ta đấy nó đúng như là một cái, một cái, cái, cái, cái không gian từ trường đó. Nghe không? Đấy. Thế mà nó có thể hứng chịu rất nhiều các cái sóng tác động đến. Có thể là cộng hưởng, có thể là ừ, giao thoa hoặc triệt tiêu nhau. Và đấy giấc mơ nó biến hiện trong lúc đó. Thì chúng ta xem cái màn hình tivi của mình thế, nghe không? Màn hình tivi mà, mà, mà, mà, mà nó bị nhiễu sóng, á, đấy Thế lúc thì nó lại chập một cái lại sang cái, cái kênh này lúc lại chập cái sang kênh kia đó, nó như vậy đó thì cái màn hình ý thức của chúng ta cái giấc mơ chúng ta nó xuất hiện cũng giống như vậy đấy thời đại bây giờ có cái, có cái màn hình tivi là chúng ta dễ hiểu cho cái giấc mơ của mình à, giấc mơ của mình à, nó cũng như thế nó bị tác động rất nhiều phía màn hình mà đang xem này mà xét đánh một cái là tự nhiên là là mất à, hay là bị nhiễu luôn hay là có một cái máy phát từ trường nào nó mạnh nữa ở bên cạnh là bị nhiễu luôn đấy, màn hình bị nhiễu luôn cũng thế đấy để chúng ta hiểu thế hay là cái máy cái tivi của mình nó có vấn đề thì màn hình cũng ảnh hưởng méo mó đấy là thân đấy thân thể của mình có bệnh nó báo lên cái màn hình đấy nghe báo màn hình đấy. thế rồi các cái kênh các cái các cái chip ở màn hình hay là các cái cái đường truyền của nó mà trục chặt nó cũng sinh ra màn hình hiện hiện lên tất cả biểu hiện trên cái màn hình đấy, thì cái giấc mơ của chúng ta cũng như vậy đấy cái thời mà đức phật hay thời na đi tiên thì chưa có khoa học công nghệ hiện đại như bây giờ không giải thích nó dễ như mình bây giờ nhưng mình bây giờ mình thấy được à, giấc mơ của mình giống như vậy đó giấc chiêm bao có nhiều biểu hiện khác nhau nhưng đa phần ảnh hưởng những ước mơ thầm kín của chủ nhân Đấy, cái này là cái ông Phật ông nói đúng, nghe không? Những giấc mơ, những ước mong thầm kín của mình hàng ngày không được bộc lộ ra, không được thể hiện, không được thỏa mãn thì nó đem vào trong giấc mơ để nó thỏa mãn. đây cũng vẫn là cái, cái tôi, cái ngã của mình đấy, nghe không? Trong đời sống thường ngày, họ có những nguyện vọng, ước mơ, những mong muốn không thể thực hiện được chính bởi những ràng buộc áo cơm, sự cấm đoán của luân lý, đạo đức, vân vân không đáp ứng được trong đời sống mà chúng tái hiện trong giấc mơ Tâu Đại Vương. Đấy, thì ông vương nói là hay lắm, giấc ngủ sâu quá thì không biết gì, tỉnh quá thì giao tiếp với thế giới thường nhật rồi. Vậy chiêm bao chỉ xảy ra ở khoảng giữa hai tình trạng ấy, điều này rất đúng. Ông khẳng định cái điều này đúng. Đó. <clears throat> Ông vua nói tiếp, tóm lại, khi đức khi mà thức tâm ý lăng xăng chuyện này chuyện kia nên chiêm bao không thể đến được. À, thì Na Tiên nói, đúng vậy, ví như một vị tỳ kheo phá hủy tránh mạng thanh tịnh, không nuôi mạng chân chính, sống thân cận với bản ác, chuyên hành những trược hành, rời khỏi sự tinh cần, lười biếng, ham mê, ham ăn, ham ngủ, thì Pháp trợ Bồ Đề sẽ không bao giờ đến được với họ. À, tương tự như thế, người có làm việc ác hoặc tâm ý lăng xăng, nghĩ ngợi lung tung hoặc óc não làm việc nhiều lo toan mưu tính thì đêm thường khó ngủ, chiêm bao mộng mị nhiều, thật khó khăn để có được một giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu, trọn vẹn, đóng sáu cửa để ý thức được chìm vào hữu phần tâm Tâu Đại Vương. Đó. Ở đây Na Tiên nói thêm, à, để có cái giấc ngủ ngon và thì nó phải như thế nào? Đấy, nếu một cái người mà thường à, tạo những cái ác nghiệp mà rồi tham vọng nhiều tính toán nhiều thì cũng khó có những cái giấc ngủ ngon Đó, không có giấc ngủ ngon ông vua ông nói rất rõ vậy dường như đại đức cố ý phân chia giấc ngủ ra làm ba giai đoạn đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối phải không thì na tiên nói đúng thế à, đoạn đầu là lúc chuyển từ giai đoạn đang thức sang giấc ngủ đấy là tâm trạng lờ đờ mệt mỏi và ngáp cơ thể mệt nhừ muốn nằm và muốn ngủ Đoạn thứ hai, tuy nằm ngủ mà vẫn còn nhận biết thế giới xung quanh, nghĩa là có ngủ nhưng vẫn còn chút thức, ngủ mà ý thức chưa hoàn toàn đóng cửa. Giai đoạn cuối là lúc ngủ ngon, ngủ sâu, ý thức chìm hẳn vào trong dòng tâm hữu phần. Đó. Thì ông Vuông nói, cảm ơn Đại Đức. Thế cái trạng thái ngủ một chút chút ấy, nói cụ thể là như giấc ngủ của con khỉ, nó làm cho phát sinh chiêm bao, và rõ ràng sự kiện chiêm bao ấy là không tốt, vậy người tu hành, ý nói là bậc chân tu, có tinh cần, có giới hạnh sẽ đối trị với nó ra sao? Nghe không? Ông vua Bi Lan Đảo ông hỏi, vậy thì cái dạng, mà, cái dạng ngủ mà mơ mơ màng màng, chút chút như con khỉ đấy, đại chúng thấy con khỉ nó cũng ngủ, nhưng con khỉ nó ngủ rất là ít mà rất tỉnh. Nó, nó, nó, nó, nó nằm, nó ngủ một tí thôi, xong nó lại tỉnh ngay, mơ mơ màng màng. Nghe không? Đấy, nó ngủ như thế thế thì ở đây ấy, cái này nó có thể là những cái không tốt đối với người tu hành thì ông vua minh la đà ông hỏi vậy cái bậc tu hành có tinh cần có giới hạnh thì đối trị với cái loại giấc mơ này thế nào thì na tiên nói câu hỏi của đại vương hay lắm muốn đối trị với nó cần thiết phải trang bị những thứ khí giới sau đây đó là tỉnh thức là chính niệm kiên trú ở trong trong pháp phải chính niệm tỉnh thức và đặt tâm ở trong pháp kiên tâm kiên trú trú tâm ở trong pháp Đấy. khi làm được thế hành giả không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài và những tư tưởng ý niệm khởi động bên trong tâm được an chỉ tuy nhiên từ an chỉ dễ đưa đến nhất hành nhất hành này tương tự như nhập vào dòng tâm thức hữu phần vì ấy không nhập vào nhất hành mà quán chiếu để thấy rõ vô thường khổ não và vô ngã và đắc được thánh quả. Như thế, rõ ràng vị ấy không phải ngủ mà cũng chẳng phải thức, cũng chẳng phải ngủ như giấc ngủ của con khỉ Tâu Đại Vương. Cho nên một vị tu hành nếu mà thực hành chính niệm, tỉnh giác hay là tỉnh thức và chú tâm ở trong Pháp thì sẽ ít bị những cái giấc mơ như thế này vì ấy có thể chứng đắc được thánh quả, nghe chứng đắc được thánh quả. Đấy. Đây là đối với người tu. Thế còn nếu mà người tu mà mơ mơ màng màng nhiều thì đúng là cũng khó, khó mà thành tựu được đạo quả. Cho nên đối với người tu thì cái pháp chính niệm, tỉnh thức, tỉnh giác này rất là quan trọng. Ông vua mới nói, vậy khi chính niệm tỉnh thức, kiên trú trong Pháp, rõ ràng vị ấy đang còn thức mà. Na Tiên nói, Tâu Đại Vương thức nhưng không như cái thức của phàm nhân, là bị chi phối bởi mọi cái ồn ào, phức nhiễu ở xung quanh, nên không thể gọi là thức một cách bình thường được. Ông vua ông lại hỏi, nếu vị ấy không nhập vào hữu phần tâm, tức là còn đang ở trong giai đoạn thứ hai, nghĩa là ngủ chút chút như con khỉ, thì rõ là vị ấy sẽ phải chiêm bao chứ. Đó. Ông thắc mắc. Na Tiên nói, tuy không nhập vào dòng hữu phần tâm, nhưng vị ấy không mơ màng, không ngủ chút chút như con khỉ, vì ý thức đã yên lặng, tâm đã an lạc. Do vậy, vị ấy không có chiêm bao Tâu Đại Vương. Nha. Đấy, thế thì với cái bậc tu hành ấy, mà biết tu mà tu đúng phương pháp thì sẽ không ở cái tình trạng mơ mơ màng màng. Nghe không? Vì ấy sẽ tỉnh, nhưng mà tâm thức nó lặng, cái ý thức nó lặng, nhưng mà lại không phải là nó chìm vào trong cái, cái hữu phần tâm như thế. Nó là cái trường hợp đặc biệt. Đó. Thế thì Na Tiên nói tiếp, các ngài chính niệm tỉnh thức ở giai đoạn 1, an lạc vắng lặng ở giai đoạn 2, nên đi vào giấc ngủ ở giai đoạn 3 rất dễ dàng. Đấy, nói đến các cái bậc tu hành thiền định hoặc các bậc thánh nhân thì các ngài ở giai đoạn 1 là an lạc, giấc ngủ chia ba giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Thì giai đoạn 1 thì các ngài là an lạc, giai đoạn 2 là vắng lặng và đến giai đoạn 3 là vào trong giấc ngủ ngủ mà tỉnh thức đấy là khó đấy thế cái này phải có vào cái kinh nghiệm tu hành thưa đại chúng mới biết là ngủ mà lại vẫn tỉnh thức nên chư phật là như vậy các bậc thánh cũng cơ bản là như vậy các ngài nằm ngủ đúng là có ngủ nhắm mắt thật nhưng mà các ngài rất là tỉnh tỉnh thức chứ không phải là như mình vẫn nói là bảo anh này anh ngủ say nhưng mà anh tỉnh lắm không phải đâu các ngài tỉnh thật sự đó là cái lạ nha yeah. Đấy là cái điều rất lạ của Bậc Thánh. Thì ông vua hỏi, vậy có khác giấc ngủ ngon của kẻ phàm nhân không ở Đại, Đại Đức? Na Tiên đáp, không khác, nhưng mà phàm nhân lâu lâu mới có được cái giấc ngủ ngon như thế vì họ còn mộng mị chiêm bao, còn Bậc Thánh Nhân bao giờ cũng ngủ rất ngon và không bao giờ chiêm bao nữa. Nghe không? Cho Bậc Thánh thì khi đã ngủ, các ngày ngủ rất là ngon lành, an lành, nó khác. nha Ông vua ông nói hay thật, khi thức thì không phải thức, khi ngủ không phải ngủ. Ở chỗ chiêm bao mà không phải chiêm bao, bao giờ cũng an lạc, vắng lặng, ngủ lúc nào cũng ngon. Thật là hạnh phúc tuyệt vời trên cõi trần này, thưa Đại Đức. <laughs> à. là ông à, tán thán đây là cái phẩm chất của một bậc thánh. Nghe không? Thực sự đấy, ở đây chúng ta mà ai mà một thời gian khó ngủ mới thấy khổ, phải đi mua thuốc ngủ mới thấy khổ, nghe không? Không ngủ được rất khổ hay là ngủ mà mộng mị liên miên rất mệt mỏi không có được một giấc ngủ ngon lành an lành một giấc ngủ an lành nó tái tạo cơ thể nó làm chúng ta khỏe mạnh minh mẫn rất nhiều ờ, cái sức ờ, lao động sáng tạo của mình nó tăng lên rất nhiều cho nên giấc ngủ rất quan trọng thưa đại chúng nha người ta nói rất rất rất là quan trọng à, à. nhất là những cái người tuổi cao rồi làm sao có được cái giấc ngủ tốt không cần ngủ nhiều nhưng mà ngủ thật chất lượng Đấy thế thì cái này chúng ta thấy khi mà tu hành bậc thánh ấy, thanh lọc tâm rồi và những cái cái ngoại cảnh ấy, nó chi phối vào tâm của các ngài rất ít cho nên tâm của các ngài khi mà ngủ nó vẫn rất là an lành rất là tỉnh thức ngủ mà tỉnh thức đấy thưa đại chúng thế cho nên nói nói các bậc thánh nói chư phật ngủ cũng được mà không ngủ cũng được Nghe à? ngủ mà không phải là ngủ đấy nó như vậy đấy cái này là chúng ta vào tu tập có tu tập mà có một chút kinh nghiệm thì cũng cảm nhận được rất rõ cái điều này, rất là rõ cái điều này. Đấy là sự thật, không phải là kinh sách là, là, nó bịa ra như thế đâu, mà đấy là lẽ chân thật. Yeah. Đấy là cái, cái hạnh phúc của Bậc Thánh, cái an lạc của Bậc Thánh là như vậy. Thế thì kính thưa này chúng, à, <clears throat> qua cái bài kinh này, bài kinh này nói về cái giấc mơ, về chiêm bao, thì chúng ta thấy được cái cơ chế để xuất hiện cái chiêm bao nghe không? nó đến từ rất nhiều nguồn nguồn thân nguồn tâm từ thọ tưởng hành thức từ chư thiên quỷ thần từ cái thế giới ngoại lai tác động đến chúng ta để chúng ta xuất hiện những cái giấc mơ rồi từ những cái trùng tử trong kiếp trước của mình hoặc trong quá khứ mình đã làm nó cũng biến thành giấc mơ cho chúng ta và bây giờ thì cái chuyện mà giải mộng đoán mơ này nhiều lắm nhất là mấy cái vị mà đánh lô đánh đề đấy mà suốt ngày hôm nay mơ con gì <laughs> rồi cái gì của các vị cũng vận cũng tính toán ra để ra con số gì để, để mà đánh đấy. cái chuyện suốt ngày chiêm bao mộng mị thế thì thưa đại chúng chúng ta thì người tu hành biết rõ cái cơ chế hình thành giấc mơ nghe không? để chúng ta làm sao chúng ta sẽ à, tu tập để chúng ta sẽ có những cái giấc ngủ ngon, sống điều hòa, à, rồi làm những việc tốt đẹp. Chúng ta không tạo ác nghiệp, vì ác nghiệp khi tạo nên thì nó đều tạo ra những cái, cái quả báo ác và quả báo ác đều biến thành những giấc mơ ác. Cho những người mà những kẻ mà giết người đấy, có bao giờ ngủ ngon đâu thưa đại chúng. Đấy, kẻ giết người rồi, ngủ rất là không ngon, rất hoảng sợ. Và đến nỗi anh sợ quá cũng phải ra ra từ thú ra đầu thú đấy hoặc là oan hồn đấy đam ma đấy nó về nó hành cho ngủ là thấy sợ ngay đấy đấy là chuyện thật thế sao bảo là không có ma nghe không không ma sao được đấy nó tác động vào tâm thức chúng ta đấy, tác động tâm thức chúng ta khiến chúng ta hoảng loạn lên ngủ mơ rất sợ hãi hay là những loài ác quỷ nó có thể đến nó, nó tác động nó biến cho chúng ta thành những giấc mơ rất sợ ông vua a xà thế mà sau khi ông ờ, giết cha đấy thì ông liên tục ông bị ác mộng ông ngủ ông liên tục gặp ác mộng ông rất sợ mặc dù trước đó là ông hùng dũng ghê gớm lắm ờ, dám bắt nhốt vua cha rồi ờ, ác hại vua cha rất ghê thế mà đến khi mà ông ngủ ông liên tục ông bị ác mộng ông sợ ngày sau ông phải đến ông sám hối với phật đấy thưa đại chúng Đấy. Thế thì chúng ta thấy, thì nói là giấc ngủ, giấc mơ của chúng ta cũng là một phần đời sống của chúng ta. Nó cũng chiếm một cái thời lượng, thời gian cũng không phải là nhỏ lắm đâu trong đời sống của chúng ta. Làm sao chúng ta có những giấc mơ đẹp, cuộc sống mình được an lành. Và thì muốn để như vậy thì chúng ta phải chúng ta phải thực tập các cái thiện pháp và nghe lời Phật dạy, nghe pháp của Phật dạy cũng giúp cho tâm hồn chúng ta nó được được trong sáng và được an lành rồi chúng ta thực hành lời phật dạy thực hành thiền pháp chúng ta cũng được những cái an lành gieo những hạt giống tốt đẹp ấy vào trong tâm thức mình thì nó sẽ biến thành những giấc mơ đẹp cho ta nghe không? nó sẽ nó trổ ra quả đẹp nó đúng thôi đấy thưa đại chúng và trong cái bổ kinh đại thừa kinh kim cương á, thì đức phật cũng lấy giấc mơ ra để dạy chúng ta tu đấy thưa đại chúng cái bài kệ kết của kinh kim cương là gì đức phật dạy chư tăng thì theo công quan sát này nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán tất cả cái pháp hữu vi đều như mộng như giấc mộng là mơ đấy như huyễn như bọt như bóng à, đấy chúng ta tập có con mắt nhìn cuộc đời, nhìn các cái pháp hữu vi này như trong giấc mộng vậy. Cho, cho nên giữa đời thực và giấc mộng thật sự nó có cái, những cái rất giống nhau, rất giống nhau thưa đại chúng. Bản thân Thầy Thái Minh thì cũng ứng dụng giấc mơ để mà, mà tu đấy, rất nhiều. Chúng ta thấy trong giấc mơ của mình có nhiều lúc đang đi với cái người thế này mà tự nhiên người ta biến luôn thành người khác lúc nào không hay mà đang đi với anh a mà đi một hồi thì anh a biến thành anh b thế thì chúng ta thấy ở đời thật chúng ta có thấy thế không bạn mình đấy rõ ràng trước đây là bạn rất tốt mà sau trở thành người trở mặt luôn thế đấy có phải là thành anh a thành anh b không khác nhau luôn thôi biến luôn một con người thay đổi đấy, đấy. như vậy để chúng ta thấy cuộc đời trong mơ nó cũng thế và thực sự lấy giấc mơ để chúng ta giải lý giải về về cuộc đời rất là hay nó như vậy sự thật và chúng ta biết là chúng ta là chủ nhân của giấc mơ thì chủ nhân như thế nào nó sẽ biến ra cái giấc mơ như vậy nè chủ nhân ra sao thì giấc mơ như vậy giấc mơ của mình nó cũng giống như là cái y báo của mình ấy. Yeah. Thế cuộc đời này cũng thế. Chúng ta như thế nào thì cuộc đời sẽ ứng xử với chúng ta như vậy, nó sẽ đối xử chúng ta y như vậy đó. Nó đáp lại chúng ta như thế. Cho nên chúng ta muốn có những cái gì đấy tươi đẹp thì chúng ta bản thân chúng ta phải thay đổi chính mình. Nghe thay đổi chính mình, thay đổi chính mình và thay đổi chính mình là căn bản của sự tu học Phật. Chúng ta chuyển chính báo, y báo sẽ chuyển. Đấy là sự thật và chúng ta phải tin chắc cái điều này vì mọi cái cảnh giới này đều là của mình hết á là đối với mình hết á có hả cảnh giới xung quanh ta là đối với ta và mỗi người có một cảnh giới khác nhau chúng ta gọi là hoàn cảnh khác nhau là vì nhân duyên của người đó khác nghiệp quả của người đó khác đó vậy chúng ta chuyển cái chính nhân này gọi là chính báo này thì cảnh giới sẽ chuyển và hòa thượng thiền sư thích thanh từ cũng là ân sư của thầy cũng có một bài thơ về mơ tựa đề của bài thơ là mộng mộng tức là mơ rất hay thầy diễn đọc để tặng đại chúng gá thân mộng dạo cảnh mộng tỉnh cơn mộng à mộng tan rồi cười vỡ mộng biết được mộng ghi lời mộng nhắn khách mộng biết được mộng tỉnh cơn mộng Đấy. bài thơ bài thơ câu nào cũng có chữ mộng hết nha gá thân mộng ngài coi như chúng ta gá vào cái thân này cái thân này là thân mộng cái thân đang trong mộng đấy dạo cảnh mộng cảnh này là cảnh mộng nói thế thôi cảnh này thật ra cũng là cảnh mộng thôi trần gian cũng là giấc mộng thôi mà dài trăm năm bảy tám mươi năm gá cái thân mộng đi dạo trong cái cảnh mộng này mà khi mộng tan rồi thì cười vỡ mộng nghe không? Đấy. ngài tu tập khi tan cơn mộng thì cười nó cười vỡ mộng bây giờ lại ghi những lời mộng nói những lời mộng để nhắn cho những vị khách mộng này mọi người hãy biết mộng đi biết đây là giấc mộng đấy mau mau tỉnh cơn mộng này đi bài thơ rất ý nghĩa mà hòa thượng là rút bài thơ này từ bài kinh kim cương ra đấy khi hòa thượng nghiên cứu kim cương kết của bài kinh kim cương là chữ mộng à, nên chúng ta cũng thường quan sát cuộc đời cũng giống như giấc mộng vậy và giấc mộng chúng ta đẹp xấu là do chính chúng ta là chủ nhân tạo ra giấc mộng ấy vậy chúng ta phải bằng tất cả những cái việc tu tập, à, học Pháp tu tập tốt đẹp, làm tất cả những cái điều tốt đẹp để cho giấc mộng cuộc đời chúng ta nó được đẹp, à, nó không đau khổ, nó tưởng an vui. Này, kính chúc đại chúng à, tinh tấn và an lạc. Giờ Thầy dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi. Có một bạn nick Facebook tên là Nguyễn Thắng hỏi rằng Kính Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi nhân duyên của những người anh em sinh đôi, sinh ba là gì mà kiếp này lại sinh về cùng một nhà, có ngoại hình giống hệt nhau mà số phận thì lại thường khác nhau ạ? À? Mong Thầy giải thích cho con được hiểu, con xin trên công đức của Thầy. Ở đây bạn Nguyễn Thắng này bạn hỏi <clears throat> cái câu chuyện mà à, sinh đôi sinh ba sinh năm sinh bảy đấy có người sinh bảy đấy thưa đại chúng <laughs> thế giới có những người sinh bảy thì cũng sinh thì nó cũng giống như là là là con vật đấy con lợn nó sinh một lứa thì có khi là có hàng chục con nên loài người cũng có những người mà sinh đến sáu bảy người khiếp thật thì về khoa học á, thì chúng ta thấy là cái chuyện thôi thầy nói chuyện sinh đôi hay sinh ba đi ví dụ sinh đôi thì chúng ta thấy là có trường hợp là sinh đôi là cùng trứng và sinh đôi khác trứng hay sinh ba sinh tư gì cũng thế cái chuyện sinh đôi cùng trứng thì nhiều nhưng mà sinh ba sinh tư cùng trứng thì hơi thì ít lắm thế thì sinh đôi mà khác trứng ấy, thì về cơ chế về sinh học ấy, thì người ta nói là khi người mẹ cái thời kỳ thụ thai là hai quả trứng nó, nó dùng thế rồi là hai cái tinh trùng nó vào nó gặp hai quả trứng thì sinh ra hai con người thụ thai hai cái thai thì là cũng giống như hai người sinh bình thường thôi thế còn trường hợp đặc biệt là một quả trứng và một tinh trùng thụ thai nhưng mà khi mà cái trứng bắt đầu nó phân phân chia cái nguyên bào của nó thì nó lại phân luôn thành hai thành hai luôn à, đây là cái trường hợp mà khoa học cũng không giải thích là tại sao à, tại sao mà lại có những trường hợp như vậy chia đôi luôn hai anh em chia đôi luôn thế thường cái sinh đôi mà cùng chứng như thế này này thì thường là hai, hai người giống cùng giới tính cùng giới tính và hình thể rất giống nhau à, rất giống nhau các cái gen là giống hệt nhau vì cùng từ một quả trứng ấy một cái tinh trùng ấy cho nên giống nhau cơ bản đó thế nhưng khoa học thì không hiểu được tại sao một quả trứng một cái đấy lại sinh ra được thành hai đại chúng thấy không cho nên cái này thì chỉ có phật học nhà mình mới biết được thôi phải không tại sao một con mà lại thành hai thành hai con không thế được lạ vậy đấy thế và ở đây thầy nói cái trường hợp này đi bạn thắng này muốn hỏi là cái người sinh đôi chắc là cái dạng cùng trứng này ờ, cùng một quả trứng mà ra này giống nhau hệt về hình thể nhưng mà sao số phận thì lại khác nhau nào không? nó phần khác nhau thế thì chúng ta biết về phật giáo chúng ta giải thích thế nào cái việc sinh ra của chúng ta là do nghiệp chúng ta là phàm phu sinh ra hoàn toàn do nghiệp mà sinh nào. thì cái nghiệp này ấy, nó có nghiệp sinh ra thân gọi là nghiệp sinh ra cái sắc thân của chúng ta và cái nghiệp mà tái tạo ra phần danh tức là phần tâm của chúng ta và, và cái nghiệp quy định cái phần số cái phần phận quả của mình mình gọi là số phận đấy tác động đến số phận chúng ta đấy, khác nhau hai cái người mà sinh ra như cùng chứng như thế này giống nhau về hình thể là hai người này có cùng cái nghiệp về về thân cùng một cái nghiệp về thân và phải chia đôi một cái một cái ổ bánh này một cái bánh mì này để làm thân đấy ừ. hai người có nghiệp đấy cái nghiệp là cùng một cái nghiệp về thân thế nhưng mà còn cái nghiệp về tâm cái nghiệp về nghiệp quả sau này thì còn khác nhau cho nên ấy, lớn lên rồi hình tướng rất giống nhau nhưng mà số phận mỗi người khác nhau người làm việc này người làm việc kia lấy vợ thì cũng khác nhau đẻ con cũng lại khác nhau nữa cuộc sống gia đình khác nhau ở đây thì chỗ này thầy mới thấy để cho phật tử chúng ta mới thấy vậy thì chúng ta xem tử vi làm sao nói được chỗ này xem tướng số làm sao nói được chỗ này có phải không hai người giống hệt nhau mà sinh cùng một lúc luôn sinh đôi mổ đẻ luôn đi lấy ra một lúc luôn cùng giờ luôn thì tử vi hai người này giống hệt nhau như gì nữa có đúng không thế tại sao một số phận hai người khác nhau thế thì tử vi giải thích sao chỗ này đấy cho nên đối với Đạo Phật chúng ta thì không giải thích theo tử vi, không giải thích theo tướng số mà giải thích theo nghiệp thôi. Mỗi cá nhân chúng ta sinh ra là do nghiệp của mình quy định lên. Cho nên trong Kinh Đức Phật nói là chúng sinh do nghiệp phân loại, phân hạng mà. Nghiệp nó phân ra hết, thành kẻ sang người hèn, kẻ cao người thấp, kẻ trắng người đen là do nghiệp. Vậy hai người cùng một quả trứng này sinh ra thì hai người này có cùng một cái nghiệp về thân tướng. À, và chúng ta thấy cái chuyện mà lầm lẫn hai anh em sinh đôi cùng trứng này nhiều lắm. Đấy. Có câu chuyện mà hai anh em này sinh đôi thì ông anh thì lấy vợ trước thì cũng phải quy định đứa nào là anh đứa nào là em. Lấy vợ trước, cô vợ về còn không phân biệt được đâu là chồng mình. Đấy. Cô có lần cô hôm sáng ôm nhầm ông, ông em luôn đấy. đến lúc ông bảo không phải chị ơi không phải mới chết rồi đấy. đấy cái chuyện đấy xảy ra rồi đấy hai anh em giống nhau quá giống tất cả từ giọng nói từ dáng đi mọi cái là rất giống nhau đấy. nhầm luôn nên vợ không phân biệt được đâu là là chồng mình hai người giống nhau quá vậy thì như thế thì chúng ta biết là à, thường á, cái nghiệp để mà sinh ra những cái này thì có những cái ví dụ họ có những cái cái cái, cái nguyện hay những cái thề bồi nào đó nghe gắn bó với nhau thầy có nhớ trong uh, tiểu sử hòa thượng tuyên hóa ngài có kể câu chuyện về thể liên anh hai cái vị này nguyện gắn bó với nhau đời đời kiếp kiếp Đấy. thế cho nên ấy, kiếp này thì khi mà chết đi rồi hai vị này ấy, thì lại có cái duyên thế nào mà, mà tái sinh rồi trở thành nhập vào hai cái cây mà biến hai cái cây nó cũng dính vào nhau luôn thành một gốc luôn đấy thưa đại chúng đấy, hòa tự tuyên hóa gọi là cái này là thể liên anh này kiếp trước là hai người này ái nhiễm nhau nặng nề dính vào nhau đấy. thế cho nên cái chuyện mà hai người mà, mà, mà, mà, mà sinh đôi cái dạng này thầy nghĩ họ cũng có những cái lời thề lời nguyện hoặc những cái hành vi những cái việc nào đó cái nghiệp mà nó gọi đồng nghiệp về thân tướng để sinh ra cùng cái việc này Đấy. Ờ. đương nhiên là cái người giống nhau hệt như thế nó cũng làm rắc rối cho người thì chắc chắn là hai người này cũng phải gây những cái gì cho mọi người hiểu lầm rắc rối thì bây giờ mới bị cái quả nên người ta không nhận ra không biết ai vào với ai nghe không, không biết ai với ai nghe đấy thì đây là đối với đạo phật mình thì giải rõ là do nghiệp rồi nghiệp về phần thân giống nhau nghe có những cái nghiệp đấy hay chúng ta sinh ra trong một gia đình là con một gia đình cũng thế của một cha một mẹ thì chúng ta biết chúng ta đều phải có một cái nghiệp chung đấy. trong kinh thường kể những câu chuyện có những cái kiếp trước một nhóm người này tạo những cái việc ác thế sau kiếp sau thì cả một nhóm này tái sinh vào trong một gia đình luôn người làm cha người làm mẹ người làm con đây cái câu chuyện mà chú bé bắn chim đấy đại chúng nghe rồi đấy hai chú bé thì bắn chim mà mấy vị buôn đi qua rồi tán thán chú bé giỏi quá hay quá anh hùng thế thôi mà chết kiếp ấy rồi tái sinh làm cha con với nhau chồng cha mẹ con với nhau một gia đình để chịu quả đấy thì chúng ta biết vậy thì vào một gia đình đều có một cái nghiệp chung cùng tạo tác một cái nghiệp chung nào đó thế còn hai người sinh đôi thì lại còn chung một cái nghiệp nữa mà nghiệp này ảnh hưởng liên quan đến thân tướng cho nên sinh ra hình tướng rất giống nhau thể chất rất giống nhau nhưng còn tâm thì không thể giống nhau được. Tất cả chúng sinh tâm đều không bao giờ giống nhau được, thưa đại chúng. Không thể tuyệt đối giống nhau. Chỉ cho đến khi thành Phật thì tâm tâm mới đồng nhau thôi. Nghe không? Còn đã là đang là phàm phu, là chúng sinh thì tâm không thể giống nhau được, khác nhau vì mỗi chúng sinh một duyên khác nhau. Đấy. Còn thân tướng có thể giống nhau, thân tướng giống nhau. Nha. Vậy, thế thì Thầy giải thích như thế này để cho bạn Thắng hiểu được nhé. Cái này cũng là do nghiệp cả thôi. Nhé. Hình tướng có thể giống nhau nhưng số phận khác nhau do mỗi người có những cái nhân khác nhau đã gây. Cho nên là tạo ra những cái số phận khác nhau. À, đấy là sự thật của Phật Pháp. À, cái này mới lý giải được. Chứ còn xem tướng mới xem tử vi là không thể giải thích được chỗ này, không lý giải được. hai người này giống hệt nhau thì không thể lý giải gì được ngày giờ giống hệt nhau rồi ờ, không thể lý giải được nha dạ. câu hỏi tiếp của bạn nick facebook công tráng con kính bạch thầy con đã quy tam bảo ở chùa mình bây giờ con muốn bốc bát hương thờ phật tại nhà nhưng con ở tận trong đắk lắc không có điều kiện để thỉnh quý thầy vào làm lễ vậy con xin hỏi thầy là con phải làm thế nào ạ con xin thầy cho con biết cách thức chi tiết để con có thể lập bàn thờ Phật tại nhà được cung kính nhất ạ. À. Con xin chiên Thầy. Thì bạn công tráng này, bạn à, nói về cái việc à, thờ Phật. Thì kính thưa đại chúng, à, ờ, cái việc phụng thờ Phật là quyền của mỗi chúng ta. Chúng ta kính ai, chúng ta thờ người đó. À, cái đấy là quyền và chúng ta hoàn toàn có thể tự mình lập ban thờ được nhé tự mình có thể lập ban thờ được cái, cái quyền lập ban thờ không phải dành riêng cho chư tăng hay dành riêng cho ông thầy nào cả không phải chúng ta có quyền lập ban thờ được hết nha và có chúng ta với đầy đủ tâm thành kính và thờ cho đúng nghi thức là được thế thì à, ở đây thầy hướng dẫn để cho cho ờ, bạn tráng này bạn đi thờ thì bạn thỉnh bát hương và mua bát hương về mua cho rồi cốt bát hương có thể là cho hoặc là cát gì cũng được miễn là nó sạch sẽ về thì bao sái tẩy rửa bát hương cho sạch rồi mua cho cái cốt ở đây gọi là thất bảo đấy thì có thất bảo cũng được không có thất bảo cũng không sao cái gọi là gói thất bảo thì thì thường là nó có mấy thứ một một ừ, tí lá vàng lá bạc một tí cái san hô hay một tí đá ngọc đấy người ta gọi là bảy, bảy cái báu đấy nhưng thực ra thì nhiều chỗ họ bán không đủ đâu ở đây thầy nói là không có thất bảo cũng không sao sở dĩ tại sao người xưa là cho thất bảo hay cho tí vàng vào là để cho bát hương bảo nó linh thiêng thực ra thì không phải là cho vàng vào mà nó linh thiêng vì cho tí một tí vàng vào đấy mọi người thấy quý báu vì quý thì cho nên ta kính trọng ta tôn kính quý cho nên kính vì kính cho nên thành vì thành cho nên ứng là cho nên gọi là thiêng này chúng hiểu chưa cho nên bây giờ ta đủ cái tâm thành kính rồi thì chẳng có vàng ta vẫn vẫn linh thiêng như thường nhé nhé cái này thì thầy nói là tùy nếu muốn à, cho thất bảo thì cho thất bảo không cho cũng không sao thầy đi bốc bát hương cho nhiều gia đình phật tử thì chẳng cần thất bảo gì cả không cần thiết không nặng nề cái chuyện đấy nha thế rồi sau đó ta thỉnh ảnh phật hoặc tượng phật về ta trang trí ảnh tượng phật vào đúng vị trí ở trung tâm ban thờ treo ảnh Phật thì lên cao một chút, đặt, đặt tượng Phật lên cao hơn vị trí bát hương một chút nhé. Nếu là bát hương thờ riêng Phật ấy, thì đương nhiên ta phải bao giờ cũng phải đặt bát hương Phật và ảnh Phật, tượng Phật ở vị trí trung tâm rồi. Đó. Rồi ta sắm thêm và bình bông này, đĩa quả này, ly nước, đó. rồi cây đèn à, trên một ban thờ thường là có như thế hoa quả nước lửa tức là đèn để chiếu sáng ừ, những cái đấy nó có những cái ý nghĩa thôi còn nếu chẳng có điều kiện không sắm đủ cũng không sao nghe không đấy. thế sau khi mà an trí xong rồi á, thì chúng ta làm lễ làm lễ thì chúng ta à, có thanh bông hoa quả mình gọi là hương đăng trà quả thực à, nước thanh thủy để dâng lên cúng dường nhé chay tịnh ta làm cơm chay để cúng khi cúng khấn ta khấn bình thường nếu có bài cúng khấn chùa thì có bài hướng dẫn bài cúng khấn đấy không thì ta khấn nôm na đệ tử con tên là gì pháp danh là gì con đã quy tam bảo nay con kính ngưỡng tam bảo con xin được cung thỉnh tôn tượng kim thân đức phật hay đức bồ tát hay là ảnh đức phật đức bồ tát về thờ tại gia trung con kính thỉnh chư phật bồ tát giáng đàn chứng minh mà hộ trì cho con trong khi con tu tập con học kinh pháp con được mau hiểu con tu tập được đúng như lời phật dạy à, chúng con làm cơm thành kính cúng dường bạch lên thỉnh chư phật bồ tát thánh hiền giáng đàn chứng minh nạp thọ nôm na thế thôi tất nhiên thì không phật thánh nào về đấy ngồi ăn đâu các ngài chứng lòng thành cho chúng ta thôi nhé đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta thỉnh phật thờ Thế sau khi mà xong rồi làm lễ thỉnh Phật an vị thờ xong rồi đấy thì chúng ta giữ cho được đều đặn, chịu khó à, hương khói đừng để hương lạnh khói tàn. Nếu chúng ta có điều kiện ở nhà mà để hương lạnh khói tàn là không được. Và nên thường lên à, thắp hương rồi tùng kinh rồi lễ Phật ta sám hối. Wow. Đó, cái việc đó là việc nên làm. Rồi bao sái ban thờ cho sạch sẽ trang nghiêm. Không phải đợi đến ngày hai ba tháng chạp mới được bao sái ban thờ mới được rút tỉa chân nhang cái đó là không đúng nha đấy thì cái việc mà thỉnh phật lập ban thờ rất đơn giản hôm nay thầy hướng dẫn ờ, qua buổi giảng này để cho tất cả các phật tử có thể làm được nhé thế tất nhiên ấy, thì chúng ta mà thỉnh chư tăng đến thì rất là quý và chư tăng đến thì là cái duyên lành cho mình cũng rất là quý rất tốt chứ không và còn nếu mà ở điều kiện như bạn tráng này ở xa không thể thỉnh chư tăng đến được thì ta có thể tự làm bàn thờ vẫn được vẫn đầy đủ và chư phật vẫn chứng minh cho mình nhé yeah. Dạ. Có nick của bạn Thanh Nga hỏi rằng Kính bạch Thầy, con là, có người cô ruột đã là Phật tử. Con thấy cô đã bảo là làm Phật tử quy Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật cho nên không thờ các vị thần linh. Nhưng mà con vẫn thấy ở chùa có thờ các vị thần, rồi nhiều nhà con vẫn thấy là ban thờ có ba bát hương, trong đó vẫn có bát hương thờ thần linh. Vậy kính xin Thầy cho con biết người quy Phật rồi có được thờ thần linh không ạ? À? Con xin chiên Thầy. Đấy, ở đây bạn Thanh Nga, bạn hỏi, ờ, ở đây bạn đang lấn cấn giữa cái việc quy Tam Bảo với việc thờ cúng, nghe không? Thì quy y cái nghĩa của nó là quay về và nương tựa đặt chọn lòng mình nương tựa ở đây quy tam bảo là nương tựa phật pháp và tăng à, nương tựa ở đây là tất cả toàn tâm chúng ta đặt vào đó nghe không? học giáo lý của phật thực hành lời phật dạy đấy là cái tâm nương tựa của chúng ta đối với tam bảo và vâng lời chư tăng hướng dẫn chỉ dạy chúng ta tu học đấy, đấy là nghĩa của cái chữ quy y thế còn thờ lại khác thờ là thể hiện cái sự kính trọng và sự tri ân nghe không? ví dụ chúng ta thờ cha thờ mẹ thờ tiên tổ phải đấy chúng ta vẫn thờ mà chứ có phải là đi theo phật bỏ không thờ cha thờ mẹ đâu không phải phật không bắt cái đấy cha mẹ là người có ân sinh ra mình nuôi dưỡng mình à, thương yêu mình cho nên mình thờ mình kính thờ tri ân thế ở đây đối với các vị hộ pháp thiện thần thì tại sao mà thầy cũng vẫn cho phật tử thờ vì thực sự những vị này ấy, họ cũng có những cái công rất rất rất là tốt họ hộ trì cho phật pháp và đấy cái, cái bát hương thờ thần linh này là thờ các vị hộ pháp thiện thần đây ví dụ chùa mình cũng hai ông thần hộ pháp đây này đấy nghe không hai ông thần hộ pháp thế thì đa phần những cái vị này thường nhiều khi cũng là bồ tát đấy đại chúng đấy, chứ không phải không đâu nghe không? bát bộ thiên long nhiều vị ở trong đó cũng có khi là bồ tát mà hiện thân hiện thân quỷ thần hay trong kinh địa tạng chúng ta thấy có ông thần kiên lao địa thần đấy ông là bồ tát đấy chứ phải không đấy thế thì họ hiện thân là thần thôi thì trong cái Pháp giới này nó có đủ tất cả, mười Pháp giới này có đủ quỷ thần. Đấy, thì chư, chư thần này nhiều khi là những vị Thánh, là những vị Bồ Tát. Đó. Ông Thổ Thần, ông Kiên Lao Địa Thần là những vị Bồ Tát đấy. Nghe không? Thế cho nên đối với vị thần linh, chúng ta thờ họ không sao. Ta không quy họ, nhưng ta thờ kính họ. Họ vẫn hộ trì cho Phật Pháp, họ hộ trì cho, cho thiền Pháp được. Chúng ta chúng ta thờ nhé cho nên cái việc thờ với việc quy nó khác nhau không ảnh hưởng gì cũng giống như ta thờ cha mẹ đấy mình không quy cha mẹ thầy cũng không quy cha mẹ thầy thầy quy phật rồi nhưng thầy vẫn thờ thờ ông bà mình thầy vẫn thờ nghe không không có sao đấy nhé thế thì ở chỗ này còn một cái lý do nữa thưa đại chúng là phật tử vì chúng ta cái tín ngưỡng đối với thần linh từ xa xưa cũng ăn nhập trong tâm rất nhiều. Cho nên nếu bây giờ chúng ta lại không thờ thì nhiều người lo, mà Ô, không thờ thần, ôi Phật thì ở cha xa, trời ở xa, nghe không? Trời xa, Phật xa, giờ ông thần ông ngay bên cạnh nhà mình, ấy, ông trông đất nhà mình, ấy, ông ở ngay cây nhà mình đây này, ông thờ, ông nhỡ có gì đó, ông, ông phạt chết, nghe không? Cái tâm lý thế. Đấy, cho nên để khắc phục cái hậu quả tâm lý này thì chúng ta thờ cũng không sao. Nghe không? đây cũng là một cái cái để gọi là cho phật tử an tâm nhé mà thực sự là thế giới thần linh ấy, các vị thiền thần là có và họ hộ trì cho giáo pháp hộ trì cho thiền pháp là có trong kinh địa tạng đức phật dạy đó à, ngài phú chúc cho các vị ấy bảo hộ cho chánh pháp bảo hộ cho, cho những cái người người thiện cơ mà đó thế cho nên chúng ta thờ kính vì họ có công họ hộ trì cũng giống như cha mẹ có công sinh sinh dưỡng mình mình thờ kính không có lỗi gì cả cho nên giữa thờ và quy y nó khác nhau ta quy y là ta nương tựa ta gửi gắm và ta học hỏi giáo pháp từ từ tam bảo Đấy, còn đối với chư thần là ta kính trọng vào ta kính trọng ta biết ơn họ ta thờ hay cũng giống như ta thờ các anh hùng liệt sĩ cũng thế thôi vào chùa mình cũng có đền thờ các anh hùng liệt sĩ nhưng không phải là thầy quy không phải phật tử quy các anh hùng liệt sĩ nhưng vì anh hùng liệt sĩ họ có công với đất nước với dân tộc này cho nên chúng ta thờ chúng ta thờ kính nghe không không có lỗi gì cả đạo phật không mâu thuẫn gì với cái việc thờ kính đấy cả nhé thì chúng ta biết rõ là ta không quy y thôi ta học giáo pháp chính pháp của phật thôi đấy là được nhé thì à, phật tử thanh nga cứ yên tâm dạ. có bạn tên là Hải Nguyên. Bạn này chắc ở nước ngoài. Bạn hỏi, Kính Bạch Thầy, hiện tại con đang ở đất nước Hà Lan, vùng con đang ở thì không có chùa. Nếu muốn đi chùa thì con sẽ phải sang vùng khác. Con ít đi chùa nhưng rất hay nghe Pháp của Thầy ở trên mạng, nên con rất muốn quy y Tam Bảo ở chùa Ba Vàng. Vậy thì con phải làm như thế nào ạ? Nếu con đến chùa khác quy y nhưng con tu tập theo quý Thầy chùa mình thì con có được lợi như các Phật tử được Thầy cho quy y không ạ? À? Con xin Thầy giải thích cho con được biết, con thành kính chiên Thầy. Bạn Hải Nguyên này, bạn nói rằng bạn ở Hà Lan bây giờ bạn muốn học theo Pháp của chùa mình, nhưng mà bạn này không biết là không quy ở chùa mình thì có làm sao không? Bạn đi quy nơi khác thì sao Đấy, thì câu hỏi này cũng liên quan đến cái việc quy y. Wow. Vâng. Thì chúng ta biết rồi, à, quý Phật tử quy y là quy tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Trong buổi lễ quy y thì chư Tăng đứng ra quy y cho mình. Vì Tăng ấy là thay mặt cho mười phương Tăng ở à, trong thế giới này để quy y. Giống như Thầy đứng ra quy y cho Phật tử là Thầy mà thay mặt cho tất cả Tăng đoàn để quy y cho Phật tử. Đó, thay mặt thôi. À, thế còn sau khi quy y xong thì Phật tử có thể tu học ở đâu đấy là theo duyên của mình, tùy mình. À, à, và quy một thầy cũng giống như quy tất cả các thầy kia, thầy khác. Đấy, chúng ta nhớ như vậy. Nhé. Chứ ở chỗ này không có phân biệt là quy thầy này rồi không quy thầy này là không được, không phải. Quy một thầy ở hải ngoại cũng giống như quy thầy ở đây. Nghe không? vì thầy cũng chỉ là thay mặt cho Tăng để truyền quy giới cho mình thôi thay mặt chư tăng để truyền quy và truyền giới cho mình đấy thầy ấy là khi quy là đại diện cho thập phương tăng nhé cho nên ấy, cái việc quy thì bạn hải nguyên có thể quy một thầy nào đó ở bên đó miễn thầy ấy đúng là bậc là thầy tu thật không phải là thầy tu giả nghe không? hay là thầy đã bị tần suất đã bị ờ, tăng đoàn coi như là, là tần suất đuổi khỏi tăng đoàn rồi mà còn giả tướng chưa tăng thì không được tức là giả tăng thì không được phải tìm cho đúng thầy là thầy tu thật nhé có giới có đức để mình quy nghe đó, đúng pháp thế là sau khi quy xong thì mình mình tu học thì tu học đâu là tùy mình và thì ta phải tìm ta phải tìm hiểu tu học thì lại phải cần tầm gì minh sư thiền hữu tri thức để học đấy chư tổ cũng dạy đấy phải tào phóng minh sư thân cận thiền hữu tức là tìm thầy sáng tìm bạn hiền để học để tu Đấy. Chư Tăng quy cho mình là thay mặt cho mười phương Tăng để quy, còn sau đó mình học thầy nào là mình phải tìm hiểu, à, thầy nào có duyên với mình, thầy nào truyền bá đúng chính Pháp, dạy cho mình tu tập, là tấm gương cho mình noi để mình có thể học được thì mình mình đến mình học. Cái đó không ảnh hưởng gì đến việc quy nhé. Thế cho nên ở đây ấy, thì à, bạn Hải Nguyên nếu không có đi cái duyên để về Ba Vàng quy, bạn có thể quy một thầy à, tăng nào bên đó làm lễ cho quy vẫn được và sau đó thì có thể theo học pháp ở chùa là bình thường và vẫn tốt đẹp nhé không có ờ, bị ừ, à, ảnh hưởng gì cả vẫn được lợi ích như thường nha con nick bạn tên là trịnh trọng hỏi rằng Kính bạch Thầy, con thấy thời nay nhiều nhà sư giảng Pháp nhưng chưa đúng với lời Phật dạy ờ, trong Kinh Phật. Có những ý kiến trái chiều lại thì các Thầy giải thích đó chỉ là phương tiện mà các Thầy dùng để độ một phần chúng sinh. Con cảm thấy như vậy không đúng. Lời Phật dạy thì cần trạch một từ là nghĩa cũng thay đổi. Nhưng con cũng biết Đức Phật cũng có nói là dùng phương tiện để độ từng kiểu chúng sinh cho phù hợp với duyên nghiệp mỗi người con vẫn chưa thông chỗ này lắm, mong Thầy cho con biết có chỗ nào để biết những lời giảng đó thực sự là phương tiện mà không sai ý kinh Phật ạ. À. Con xin chiên công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, quả thật Đức Phật là bậc mà thiện xảo phương tiện khi mà Ngài độ chúng sinh. Chúng sinh thì nhiều căn cơ, chủng loại khác nhau, căn cơ, chủng tính khác nhau. Cho nên phải có nhiều phương tiện để tiếp độ, không phải dùng một cái phương tiện mà tiếp độ được hết. Và kẻ trí khác, người ngu khác, và ờ, bậc đa văn khác, bậc ít học khác, rất rất nhiều, từng thành phần, mỗi thành phần một khác. Cho nên ấy, Đức Phật nói là đúng là phải dùng phương tiện để độ chúng sinh. ví dụ Đức Phật lập ra ba cái thừa đấy, gọi là tiểu thừa này, trung thừa và đại thừa, cũng là phương tiện thôi vì căn cơ của chúng sinh khác nhau thế thì nhưng mà tất cả phương tiện này rồi ngài đều dẫn về một cái gọi là nhất phật thừa thôi à, đều thành phật hết đó thì đấy là một cái phương tiện gọi là khai phương tiện thế nhưng mà phương tiện phải là thiện xảo phương tiện thiện xảo tức là phải rất khéo léo và biết tùy duyên để mà có phương tiện chứ không phải ai cũng dùng phương tiện được thưa đại chúng thế hiện nay thì có rất nhiều nơi cũng nói là dùng phương tiện nhưng mà dùng phương tiện xong là mê hoặc mất chúng sinh luôn Đó. ví dụ như thầy nói là tổ chức à, cho chùa mà tổ chức xin xăm bói quẻ tổ chức dâng sao giải hạn Đấy. thế rồi là à, mờ phủ đấy, mờ phủ hầu đồng cái đấy bà cũng bảo là phương tiện bây giờ chúng sinh thích thế à. thế rồi xem số xem tướng xem ngày xem giờ nhiều thứ cũng bảo là phương tiện thì thưa đại chúng cái này nhiều khi chúng ta lạm dụng cái từ phương tiện mà lại làm hỏng mất chúng sinh mất thiện căn của chúng sinh nghe không? mất thiện căn dẫn họ vào tà kiến luôn đó. đó ví dụ thầy nói là ví dụ cái cái gọi là dâng sao giải hạn cái này thầy đã từng nói rồi nghe không dâng sao giải hạn mà hết được hạn sao bảo bảo hôm nay là cắt sao năm nay là sao la hầu năm nay sao là thái bạch thì cắt sao đi ờ, giải là hết hết không Đấy, hết đâu? không hết đâu và Phật dạy rõ rồi cái hạn là do nghiệp quả của mình nó trổ ra thì chúng ta phải tu tập mới chuyển được nghiệp và chuyển nghiệp thì chuyển hạn chứ không phải vào lễ mua nải chuối đến cúng khấn khấn cắt dao thế là hết hạn không phải thế đâu Thế Thầy vẫn nói là ở nước mình, dân mình thì dân sao giải hạn rất nhiều. Nhưng mà tai nạn giao thông vẫn xảy ra từ đầu năm giờ huyết bao nhiêu nghìn trường hợp bị bị thương, bị tai nạn giao thông rồi. Thế nước ngoài họ chẳng có dân sao giải hạn gì nhưng họ thực hành, họ tôn trọng luật giao thông rất là tốt cho nên họ ít xảy ra tai nạn. Họ chả cần phải là dân sao giải hạn gì. Đại chúng thấy không? Thử dâng sao giải hạn xong cứ uống rượu cho say rồi leo lên xe phóng ra đường có tai nạn không? tai nạn ấy đó thế cho nên cái, cái việc này mà nếu mà nói là dân sao giải hạn được thì nó mất nhân quả rồi nhân quả là phải tự tâm tu tập chuyển hóa nghiệp của mình chuyển nghiệp mới chuyển quả chứ bảo chỉ có đi cắt sao cắt hạn không phải nó không phải không đúng nhân quả mình không có bồi phước không tác phước thì họa làm sao hết được và lấy phước mới trừ được họa chứ đại chúng hiểu không nhé cho nên những cái này lại dẫn vào người ta vào tà kiến người ta là nghĩ là ôi thực cứ sống thoải mái chả cần tu gì đâu đến lúc ờ, gặp hạn người ta dâng sao giải hạn là hết lễ là hết nghe không? hay là hầu vị thánh này hầu vị thánh kia bắt ghế ngồi hầu thế là vị thánh ấy, giúp cho ta hết hạn đấy không? Đấy, hay là đến coi như là đấy thầy nói vay tiền bà chú kho ờ, để cho làm ăn sinh lộc sinh lá các thứ rất nhiều thứ nó mê tín vô cùng luôn đấy. cho nên thầy nói là đạo phật ấy rất màu nhiệm nhưng mà lại không phải mê tín phật pháp rất nhiệm màu nhưng mà nhiệm màu khác hẳn với mê tín phật pháp rất linh ứng nhưng mà không phải là mê tín chúng ta phải nhớ hai cái nó khác nhau Đây, cái bài vừa chúng ta học về giấc mơ chúng ta thấy phân tích rất là rõ giấc mơ nó là do cái gì ờ, khoa học cũng không thể biết được làm sao lại có những cái giấc mơ điềm báo lại có những cái giấc mơ rất lạ mà phật học mình thì mới thấy Nghe không? Đấy. cho nên ấy, ở chỗ này ấy, cái, cái chuyện bây giờ mà nhiều vị dùng cái từ phương tiện phải xem xét lại khi mà gọi là ta dùng phương tiện phải xem phương tiện đấy có ảnh hưởng đến đến chúng sinh không có đem lại cái lợi ích cho người ta trong hiện tại và tương lai không hay dẫn người ta vào tà kiến mê tín luôn quên tu luôn không cần tu Ờ, cái đó rất nguy hiểm nhé cho nên thầy thì thầy cũng không tán thành cái việc dùng cái chữ phương tiện một cách bừa bãi nha bừa bãi ờ, chúng ta phải xem và ở đây thì bạn trọng bạn còn nói đặc biệt là dùng những diễn sai ý kinh phật đấy ờ, mà lại bảo là phương tiện thì không được kinh phật là phải diễn cho đúng phải giải nghĩa cho đúng cho nên gọi là ly kinh nhất tự thì tam thế phật oan mà y kinh nhất tự thì cũng đồng ba thuyết đấy đấy, chúng ta thấy nó khó lắm đấy cho nên là đọc kinh pháp phật diễn giải kinh pháp phật là phải tư duy thẩm sát quán chiếu để mà nói cho nó đúng chứ không phải là cứ nói bừa bãi mà được đâu đấy, rất nguy hiểm đấy thưa đại chúng nên chúng ta không thể dùng bừa bãi cái phương tiện được nhé gọi là thiện xảo phương tiện mà khi muốn dùng phương tiện phải quán chiếu căn cơ của chúng sinh như thế nào quán thật kỹ rồi mới dùng phương tiện được không? chứ, chứ không phải chúng ta cái phương tiện tràn lan và ai cũng rõ như ai hết đâu ừ, rất nguy hiểm Đấy. có bạn tên là nguyễn hiếu hỏi rằng kính thưa thầy gia đình con mới mua một căn nhà ở ngay bên cạnh một ngôi chùa nhỏ dự định tháng sau sẽ chuyển cả nhà đến ở mẹ và em gái con đều là phật tử nên thấy ở gần chùa là việc bình thường Tuy nhiên, vừa qua con có xem một số thông tin khuyên là không nên ở gần chùa vì sẽ không tốt, sẽ phạm húy các thầy tu phạm vào thần linh ở chùa. Con thấy cũng đúng vì đa số các ngôi chùa đều nằm sâu trong núi, ít có nhà cửa ở gần. Con đã chót mua mất rồi, giờ cũng không thể không ở. Nên con xin Thầy cho con biết là con nên làm gì khi dọn về ở nhà này để không gặp tai họa. Con xin cảm ơn Thầy. <laughs> Đấy, và từ mình đây có ai nhà gần chùa không? Nghe <laughs> Kính thưa đại chúng, chúng ta biết chùa chiền là cái chỗ thanh tu, là chốn tôn nghiêm để dành cho những người tu hành. Tu hành thì ở đấy có cả tăng ni và kể cả Phật tử. Nó là cái chỗ tôn nghiêm, chỗ thanh tịnh, chỗ tu hành. Và thế cho nên ý, vì thế mà người xưa thì thường chọn những cái chỗ nó xa với dân chúng, xa với thành thị, cất chùa ở núi ở rừng vào à, ở đảo Đấy. thế còn nếu ở quê thì phải cất ở ngoài đồng thường cất ngoài cánh đồng chùa thường ngoài đồng nhưng sau này dân phát triển thì là bao bọc hết chùa luôn Đấy. thế rồi thành phố thành phường cũng thế có nhiều cái ngôi chùa ở thành phố thì xuống sát sạt bốn xung quanh nhà dân hết chuồng lợn chuồng gà bốn xung quanh luôn thì cái này nó làm cái thực tại Vậy thì bây giờ bạn này, bạn, bạn Hiếu này, bạn hỏi là làm thế nào để mà ở gần chùa mà nó không bị tai họa này. Thì đúng là trong nhân gian thì cũng truyền tụng nhau là đừng mua đất ở gần chùa, nghe không? Và nhất là đừng mua đất chùa mà ở. Và quả thật thì đúng là cũng có nhiều gia đình sau khi mà cải cách rồi phá đình phá chùa đấy thế rồi cái đất ấy trở thành cái đất mà dân dân dùng ấy, thì họ mua cái đất đi hoặc là được cắt vào ở cái đất chùa thì đúng là cái gia đình ở trên cái đất chùa nền đất chùa cũ cũng thấy nhiều chuyện thật từ đó nó mới sinh ra thành cái thành một cái thuyết ở trong dân là ở trên đất đình đất chùa là là không tốt không an nên cho nên bạn này bạn lo thế là cũng có cái lý do thế thưa đại chúng thì vậy thì là thế nào chúng ta biết là chùa chiền là cái chỗ mà thanh tu rồi thế giờ thì ta ở cạnh chùa thì ta làm sao à, ta làm sao đây ừ. thế nên chùa thì cũng phải có luật thôi à? và cũng phải theo luật thôi nếu đất đấy không phải đất chùa là đất của mình thì mình ở nhưng mình ở đấy làm sao mình không xâm phạm không ảnh hưởng đến chùa là được Nghe không? không xâm phạm tức là mình đừng lấn đất sang chùa đừng mở cánh cửa sang chùa đấy ở ngoài đời thì cái luật ấy, ở nhà sát nhau mà mở cửa sang nhau là cũng không được phép đâu trông nhòm sang nhau là cũng vi phạm đấy phạm vào không gian của người ta đấy, thế thì chúng ta cũng thế chúng ta ở cạnh chùa ta làm sao đừng ảnh hưởng đến chùa nhé à, ờ, không xả thải các cái thứ ô ế, các thứ ảnh hưởng đến đến chùa tức là làm ảnh hưởng đến chùa là mình cũng bị mình phạm rồi thế còn mình trong cái phạm vi đất mình mình sinh hoạt của mình không? Đấy. thì mình phải giữ gìn mình không làm ảnh hưởng chùa thì ở đâu cũng thế thôi ừ. yeah. mình giữ đúng là được nhé yeah. thế nhưng mà đúng là cái tâm lý thì thưa đại chúng chúng ta ở cạnh chùa chúng ta nếu mà là cái người mà mà mà, mà có lòng tin đấy đối với tam bảo mà kính tam bảo thì đúng là nhiều cái cũng lo đấy bên này thì mình à, tại gia tại nghiệp không? Ờ, coi như coi như là sát hại chúng sinh các thứ ăn uống mặn muội phải không các thứ thế rồi chuyện ờ, tại gia mà còn đời sống gia đình vợ chồng nhiều thứ nhiều khi mình cảm thấy nó không an tâm cái đó cũng là một cái cho nên đúng là nếu mà, mà, mà, mà mua nhà sát chùa mà cái người ấy mà có tín tâm với tam bảo thì người, người ta cảm thấy không an tâm là cũng, cũng có lý thì thầy cũng khuyên là không nên vì mình khó mà giữ được cái tâm mình nó yên lắm ở cạnh chùa mà ta hôm nay con nhà có đám xá phải mổ gà mổ lợn Đấy, thế rồi cưới con cưới kiếc nhạc sập sình ầm mỹ sang hết cả chùa cũng ảnh hưởng thế rồi chùa thì ngày ngày phải chuông mõ thế là mình thì mình có khi muốn ngủ đến năm sáu giờ sáng chùa ba giờ ta đã dậy khô chuông gõ mõ <laughs> rồi mình có chịu được không Đấy, tức nó cũng có những cái ảnh hưởng tới đại chúng đấy là đây là gọi là thế giới của cái sự tu tập với thế giới của phàm tục hai cái này nó có những khác nhau mà lại đặt ở bên cạnh nhau thì đúng là nó cũng có những cái khó đấy thế cho nên là, là, là ở đây thầy nói là nếu mà chúng ta là phật tử nhiều biết thì chúng ta cũng nên mua mà đất thì cũng nên cách chùa ra không nên ở gần quá có thể chúng ta tâm mình nó khó được yên tâm khi mình sơ suất điều gì mình áy náy nha yeah thế còn thì à, nếu chẳng phải phật tử như bạn này á, vâng, thì bạn sống cứ đúng luật là được đừng làm gì ảnh hưởng ô nhiễm đến chùa đừng làm gì mang tiếng đến chùa không xâm phạm vào cái gì của chùa của tam bảo là được đương nhiên là chư thiên hộ pháp thiện thần đấy cũng không ai quả trách mình được mình sống đúng luật là được ờ, luật của nhà nước mình này này không xâm phạm không ảnh hưởng à, mình ở đấy bên cạnh chùa nhưng mình lại biết bảo vệ cho chùa nữa thì cũng tốt Nghe không? Còn mình là đời sống tại gia thì tại gia, Phật Thánh cũng không cấm. Phật Thánh đâu có chê trách gì đâu. Không? Mình ở tại gia, tại nghiệp, mình ăn mặn, ăn muội hay mình sinh hoạt vợ chồng con cái thì cũng Phật không cấm, chuyện nó bình thường. Không ai bắt tội chuyện đó, nha. không có quả báo những cái chuyện đó cả. Chỉ có đừng làm gì xâm phạm, ảnh hưởng đến chùa là được. Thế thôi. Nha. Thì bạn Hiếu cứ yên tâm, nghe không? Rồi, dài quá rồi nhỉ? Còn mấy câu hỏi nữa, còn một bạn nữa, bạn hỏi về cái việc à, đàn dược sư đây, nhưng mà trả lời cái câu này nó cũng sẽ hơi dài. Thầy sẽ trả lời sau, thôi để Thầy khất sang lời sau. Nha, thôi là chúng hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Mời toàn thể đại chúng đồng quỳ gối chắp tay hướng lên Tam Bảo để dâng lời tạ Pháp. À, các đạo tràng vẫn ờ, phân công nhau về tụng đàn dược sư ờ, đầy đủ đấy phải không ạ? Chúng ta đàn dược sư chúng ta sẽ mở hết tháng riêng nhé. Cho nên các trưởng đạo tràng cố gắng nhớ cái lịch phân công của mình để cho các đạo hữu trong đạo tràng mình về tụng kinh, à, tham dự đàn cho đầy đủ.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 đem lại lợi ích cho chính chúng con trong đời sống hiện tại. Kính bạch trên Thầy, Đức Phật vì lòng từ bi rộng lớn muốn cứu chúng sinh thoát khỏi sự đau khổ mà đã nhiều kiếp thị hiện mang chính Pháp, hướng dẫn chúng sinh tu tập để thoát khổ, đạt được giác ngộ. Nghĩ lại, chúng con thấy thật là phúc lành cho chúng con Đời nay tuy sinh vào thời mạt Pháp mà còn được lương tựa trên Thầy cùng Đại Tăng để tu học theo lời Phật dạy. Qua bài Pháp hôm nay, Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu rõ được phẩm chất của một bậc thánh khi thức không phải thức, khi ngủ không phải ngủ, ở chỗ chiêm bao mà không phải chiêm bao, bao giờ cũng an lạc, vắng lặng, ngủ lúc nào cũng ngon. Chúng con nguyện rằng sẽ cùng nhau hòa hợp, tinh tấn tu tập hơn nữa hàng ngày tưới mát tâm của mình bằng lời Phật dạy để đạt được an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại và trong tương lai, hướng tới đạt được phẩm chất của một bậc thánh. Buổi giảng Pháp hôm nay đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính tri ân trên Thầy và kính chúc Thầy Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh dị độ, Phật đạo viên thành, chúng con cầu thỉnh thầy trụ thế ta bà dài lâu để cho chúng con cùng chúng sinh được lương tựa trên thầy mà tu học Phật pháp cầu giác ngộ giải thoát chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân trên thầy tam bái la mô phật bổn sư thích ca mâu ni mời toàn thể đại chúng khởi thân tất cả chắp tay hồi hướng nguyện à, đem à, công à, đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.